tôi đang ờ, bắt đầu thì bên ngoài trời tuyết rơi bữa nay đặc biệt chỗ chúng tôi ở trên núi nay tuyết rơi rơi rất là nhiều ờ. không biết ờ, các vị có thấy không thấy tuyết rơi không không biết không biết các vị có thấy không thấy tuyết rơi không dạ không thấy toán bóc rồi xưa à bị chối ok tuyết rơi giữa lúc nay đây tuyết rơi rất là nhiều à. trên núi tuyết rơi chắc lạnh lắm mà sư dạ lạnh nay lạnh lắm à. À, bữa trong ờ, một cái ờ, hôm trước trong một cái bài giảng ở Đức ở bên Berlin Đông Berlin chúng tôi có nói đến một chuyện đó là uh, nếu mà không có tìm ra được cái bức tượng Phật nào vừa ý đó thì tôi sẽ chụp hình cái ờ, một cái bật lửa ví dụ như cái bật lửa cái hộp quẹt cái Zippo hay là Ronson hay là cà che hay là đu bông à, tôi chụp hình một cái hộp quẹt như nào nó tôi treo lên bàn thờ tôi thờ cũng được và tôi đã giải thích thế này <clears throat> là cái hình ảnh trong cái bật lửa đó gọi theo bắc kỳ là cái bật lửa còn nam kỳ kêu là cái hộp quẹt hộp quẹt thì cái hình ảnh của cái cái bật lửa đó nó, nó cho mình ít nhất là hai bài học giáo lý rất là quan trọng cái bài học thứ nhất đó, đó là vạn pháp do duyên có nghĩa là trong cái bánh xe trong cái viên đá lửa trong cái uh, miếng bùi nhùi tẩm xăng hay là trong cái bình ga thì trong đó không có lửa nhưng mà khi những cái này mà nó kết hợp với nhau một cách hợp lý thì chúng ta có ngay một ngọn lửa thì toàn bộ cái vũ trụ này hay là vô lượng vũ trụ khác cũng thấy đều như vậy tức là sự có mặt của một con ruồi một con dòi à, một con ruồi một con dòi cho đến sự có mặt của một bậc thánh một vị phạm thiên một ác ma thiên tử một ngọc hoàng thượng đế à, một uh, ngọn núi hay là một cọng cỏ một hạt cát tất thể à, mọi hiện hữu là nó đều do các duyên mà ra cũng hình hài đó mà ba mà mà 45 năm trước dưới gốc bồ đề đó là một bậc là vô thượng chánh đẳng chánh giác a nậu đa la tam miệu tâm bồ đề tứ sanh chi từ phụ không cha lành của ba cõi nhưng mà cũng hình hài đó 45 năm sau vào một buổi rạng sáng của rằm tháng tư tại rừng cây ờ, của vườn ngự uyển uh, của Sinara thì hình hài đó bây giờ chỉ còn lại là một cái hình hài là cứng lạnh và chờ được là trà tỳ hỏa tán mà thôi trong hình hài đó bây giờ không còn cái gì gọi là ngũ quẩn pháp thân gọi là giới quẩn quẩn định quẩn tuệ quẩn giải thoát quẩn giải thoát tri kiến quẩn ở trong cái hình hài đó bây giờ không còn cái gì gọi là nhất thiết trí không còn cái gì gọi là lòng đại bi đối với ba cõi bốn loài mà chỉ còn lại là một cái xác người cứng lạnh vô tri đó, đó là hình hài của tôi đang nói về cái báo thân của đức thế tôn nói chi là chúng ta cho nên là vạn pháp nó do duyên là vậy đó có nghĩa là ngày nào đó, ngày lăn trôi bao nhiêu kiếp luân hồi để tu tập với công đức à, để mà dưới gốc bồ đề trở thành một bậc đại giác à, cha lành ba cõi đạo sư của bốn loài ừ. nhưng mà khi mà cái, cái khi duyên đủ thì ngày thành đạo nhưng mà khi duyên hết rồi đó thì ngày không có trụ thế nữa và ngày ra đi đó là sự hiện hữu và sự biến mất của một vị chánh đẳng giác À, mọi thứ do duyên thôi quý vị à, rồi từ đó suy ra cái lời cái lớn nhất vì tôi nói mấy cái nhỏ nhỏ là một cái máy ấm gia đình nó cũng khởi đầu nó được khởi đi từ một cái quan hệ gọi là hờ hững của hai người dân rồi sau đó tìm hiểu quen nhau lấy nhau rồi có con rồi có sự nghiệp có nhà cửa có con đàn cháu đóng và chúng ta gọi đó là một gia tộc này cái gia tộc đó nó sống đủ tuổi đời thì cứ già là nó đi cứ già là nó lạc ngang vậy thôi dạ. cái khái niệm gia tộc đó là mình nói cho vui chứ thật ra đó là một nắm cát có nghĩa là nhiều hạt cát nó làm nên một cái nắm cát cái gọi là một gia tộc nó được khởi đi từ những cái mối quan hệ của những người dân chỉ vậy thôi rồi ở mỗi cái người dân ấy nó gồm có hai thành tố đó là tâm sinh lý à, sinh lý thì nó gồm có cái gì gồm có bốn chữ thôi C H O N C là carbonic nitrogen oxygen và nitrogen bốn cái này nó cộng lại nó làm ra cái hình à, xác con người còn về mặt tâm lý thì nó chỉ gồm có bốn thứ đó là thiện ác buồn vui Đấy, chỉ vậy thôi ừ. rồi bốn rồi mấy cái thứ này nó cộng là nó làm ra một con người à, đẹp xấu nam nữ tùm lum hết ừ à, chỉ vậy mà hãy mấy cái này mình nó có một thứ nó trục trặc thì mình gọi đó là bệnh à, về mặt tâm lý mà trục trặc mình gọi đó là thùng là ba trợn là tâm thần là ba lơn là tóc kê còn hãy nó đàng hoàng thì mình gọi là tỉnh táo bình thường là thông minh Đấy. còn cái thân xác mà hãy mình nó ok thì mình gọi là khỏe mạnh là can kiện còn nó trục trặc mình gọi là đau bệnh yeah, dạ, chỉ vậy đó ừ. cho nên cái bài học giáo lý đầu tiên yeah, dạ, rút ra từ cái hình ảnh cái học quẹt cái bậc lửa đó, đó chính là vạn pháp do duyên cái bài học thứ hai của cái bậc lửa là gì đó là lửa không tự nhiên mà có đó là cái thứ nhất cái bài học thứ hai là khi đã có lửa rồi thì cái ý nghĩa và tác dụng mục đích sử dụng của ngọn lửa ấy tùy thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau mà nó trở thành ra là cái phúc hay cái họa của người sở hữu của người đã tạo ra nó đây cái đó ví dụ như do duyên mà chúng ta có mặt ở đời này đó là một chuyện còn cái chuyện mà chúng ta có mặt ở đời này mà chúng ta là phúc hay là họa cho mình và cho người đó lại là chuyện khác đây là bài học giáo lý thứ hai lấy ra từ cái bật lửa nha rất là quan trọng cho nên hôm nay bà con nào mà trên người mà chặt chỗ không còn chỗ để xăm thì kiếm chỗ nào nhỏ nhỏ hẹp hẹp phải xăm cái hộp quẹt cũng được xăm cái bật lửa lên đó có gồm hai bài học giáo lý bài một là vạn pháp do duyên bài thứ hai nữa là tác dụng ý nghĩa mục đích cứu cánh của ngọn lửa tùy thuộc vào việc ta sử dụng nó là sao Đấy. có cái hình hài này có thân xác này có cái tinh thần này chúng ta sống kiểu gì mà để rồi mình là phúc hay là mối họa cho thiên hạ cho bản thân đời này và đời sau kiếp này và kiếp khác này đó là hai bài học giáo lý rất rất là quan trọng cái học về. thì sáng nay tôi lại thuyết giảng về một cái đề tài khác về một cái món đồ mà rất là gần với bà con đó là cái đồng hồ tôi đã nói về cái pháp thoại đồng hồ này nó nhiều năm về trước nhưng mà nói ở một cái khía cạnh khác sáng nay tôi quay lại cái đồng hồ để nói về một khía cạnh khác nhiều năm trước tôi nói với cái đồng hồ là tôi nói như thế này tôi nói khi nào bà con thấy niệm phật mà lòng không yên à, nghe thị phi khen chê mà lòng không yên hờn giận nhớ thương ai mà lòng không có yên thì hãy nhìn cái đồng hồ và tôi gọi cái pháp môn đó gọi là watch watching meditation à, tiếng mỹ cái chữ watch nó có nhiều nghĩa cái nghĩa danh từ nó là cái đồng hồ mà cái nghĩa động từ nó là, là nhìn ngắm đúng không thì bây giờ ở đây cái watch ở đây mình biến nó thành gerund như vậy thì watch watching meditation có nghĩa là cái pháp môn nhìn đồng hồ có nghĩa là sao có nghĩa là bây giờ mình cứ quán chiếu thân bất tỉnh thân vô thường những khi nó trụ tượng nó khó thấy lắm cứ nhìn cái kim gió cái đồng hồ thế nó đi đi nó đi tắt tắt tắt tắt tắt tắt tắt tắt sáu chục cái giật như vậy nếu mà đó là đồng hồ hồ quạt đồng hồ dành pin còn nếu là đồng hồ mechanic ấy, không? hồ lên dây hồ tự động thì nó không có dịch mà nó cứ đi tỉnh nó đi thông thả thông thả nó đi từ từ từ từ tăng tăng tăng tăng tăng tăng nó đi từ số này qua số khác thì mình phải hiểu rằng thời gian một đi không trở lại đấy chưa bao giờ có cái đồng hồ nào mà tự nó đi ngược trừ phi là mình là vặn đó nha chứ còn để tự nhiên đồng hồ luôn luôn đi tới thời gian luôn luôn là đi tới và tôi đã nói không biết bao nhiêu ngàn lần sức khỏe mất có thể tìm lại được thậm chí nhan sắc mất có thể tìm lại được Đấy. y học có thể can thiệp được sức khỏe nhan sắc tài sản tiền bạc tiếng tâm uy tín và tình cảm maybe có thể mất rồi tìm lại được nhưng trên đời nó có những thứ đã mất rồi không bao giờ tìm lại được đó là thời gian mà thời gian ở đây đối với con người thì nó nó còn có nghĩa là tuổi thọ đó là cái mình đã đi rồi không bao giờ trở lại chúng ta đang à, là những người lính bị trọng thương máu chảy trong từng phút chúng ta đang sống lay lất và leo lét bằng từng cái giọt máu sau cùng của từ cái cơ thể mình đấy bây giờ các vị đang là gọi là 50 60 40 20 gì tôi không cần biết tới tôi chỉ biết rằng các vị đang giống với tôi ở đến là mình sống bằng những giọt máu sau cùng Ờ, sau cùng và thông thường là theo cái cái phản ứng cơ thể mình ấy là máu ra nhiều thì mình cắt nước mình cứ uống vô thì máu nó loãng mà máu nó loãng đi gần lẹ Đấy. và chính vì mình đó là cứ nhắm mắt mà chạy theo chạy theo cái này cái kia cho nên mình mỗi lần mình chạy theo cái gì đó nghĩa là mình đang uống vô những lít nước rồi máu nó loãng dần loãng dần đi chết đó. Người nhớ nghĩ nhìn cái đồng hồ nghĩ đến một cái thân xác trọng thương đang chảy máu thì tự nhiên cái lòng nó lắng xuống à. các vị biết ở bên Việt Nam mình ấy, cái đời sống Việt Nam mình nó khác nước ngoài ở chỗ là cái khái niệm thời gian người trong nước nói riêng và dân khu vực Nam mà Đông Nam Á nói chung cái khái niệm thời gian của mình nó rất là khác với Âu Mỹ ở xứ mình mờ sáng là đàn ông thanh niên là lực lượng là, là, là à, mình nói tài xài từ trong nước là, là, là, là tài nguyên lao động lực lượng ờ, là sản xuất của đất nước đó à, coi như là đang bị tiêu pha một cách phải nói là đáng tiếc dạ. cứ mờ đất ra là uống cà phê ngủ một ly cà phê đọc một tờ báo là khoảng tầm tầm cũng ba bốn tiếng rồi cái về giúp vợ dọn hàng này nó xong đến chút đỉnh chiều mát mát là ngồi nhậu cho tới tối mịt 10 10 19 10 giờ đêm nên mình không có khái niệm về thời gian Chở dân Âu Mỹ đó khi mà họ có cái cuối tuần á họ đi làm một tuần là từ 6 tới 7 ngày <coughs> họ lấy cái cuối tuần á, làm cái mốc thời gian thì khi mà chúng ta có cái cuối tuần á, <coughs> xin lỗi thì chúng ta mới thấy thời gian nó qua nhanh kinh khủng lắm và lúc bây giờ mình mới thấy rằng trên đời này không có cái gì mà nó quý hơn thời gian hết quý lắm cho nên cứ nhìn cái thời gian nó đang trôi trên cái đồng hồ là, mình sẽ biết tu và cái bài giảng trưa nay tôi nói gì về cái đồng hồ tôi nói về một chuyện thôi đó là từ cái sự từ cái lực thúc đẩy nào mà đồng hồ nó mới vận hành nó mới hoạt động được đó là nội dung của bài giảng ừ. từ cái sức đẩy nào lực đẩy nào mà đồng hồ nó vận hành được ở đây mình thấy nó có nhiều nguồn thí dụ đồng hồ lên dây à, đồng hồ tự động đồng hồ chạy pin đồng hồ chạy điện lên dây tự động à, rồi pin điện và cái cuối cùng là đồng hồ nó chạy bằng cái thân nhiệt rồi nó chạy bằng năng lượng mặt trời không? lên dây nè, tự động nè, thân nhiệt nè, năng lượng mặt trời pin tổng cộng là năm cái năng lượng năm cái lực đẩy để cho để cho cái là là là là là, là, là cái đồng hồ hoạt động chưa kể nó còn có trường hợp thứ sáu nữa đó là đồng hồ nó chạy cái này nó hơi vật lý một chút đồng hồ Atmos hiệu là Zakutra của thụy sĩ đó. để bây giờ để, để Atmos tức là a t m ATMOS ha? là nó chạy bằng một, một cái lực thứ sáu rất là lạ có nghĩa là với cái sự gọi là Ờ, thăng bằng ờ, của cái cái cái trục đồng hồ thì chỉ cần trong phòng mình là nhiệt độ nó tăng hay là giảm một độ thôi thì nó sẽ kích thích ờ, kích thích cho cái đồng hồ đó nó tự nó tạo ra cái năng lượng để mà nó chạy ừ. mà tại sao tôi làm một cái tôi đi một cái vòng nó mênh mông để tôi muốn nói cái gì tôi muốn nói một điều đó là không có lực đẩy thì không có đồng hồ nó chạy hết dầu là đồng hồ Atmos hay là cái đồng hồ năng lượng mặt trời đồng hồ chạy bằng thân nhiệt kinesi đó hoặc là đồng hồ lên dây đồng hồ tự động tất thảy đều phải được ờ, tiếp nhận một cái lực đẩy nha tôi xài cái chữ rất là chính xác là tiếp nhận lực đẩy nó phải được tiếp nhận lực đẩy và phải có cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái lực tiếp nhận lực tiếp động lực tác động thì mình mới mới có sự tiếp nhận chứ phải không phải có cái tác động phải có cái nguồn tác động rồi nó mới có cái mới có cái khả năng tiếp nhận thì cái đồng hồ nó mới hoạt động được này thì cái thân tâm này quý vị nó y chang như cái đồng hồ quý vị nó y chang vậy bởi vì vật lý bên trong thế giới vật lý cũng dạy cho chúng ta một chuyện đó là vạn vật nó tồn tại bằng cách là tiêu thụ năng lượng đúng không đấy thì từ cái thân xác và cái tinh thần của mình nó cũng phải liên tục tiếp nhận năng lượng thì nó mới có thể là vận hành nó có thể hoạt động mới có thể làm việc được thì ờ, trong vô số kiếp luân hồi làm chó làm heo làm rùi làm dồi thì chúng ta vẫn không ngừng lên dây cót lên dây thiều để chúng ta tiếp tục tồn tại mà trong những cái hình hài bất thiện đó chúng ta tự lên dây cót bằng cách nào là bằng tham bằng sân si thì khỏi nói ở đâu có tham là đâu có si ở đâu có sân thì đâu có si à, cho nên mình chỉ nói tham sân là được thôi cả một cái dòng lưng hồi gọi là nước mắt nhiều như bốn biển mà sữa mẹ nhiều như bốn biển Đấy. Ờ, cả một dòng đồng hồi nó dài như vậy thì chúng ta chỉ có một cách lên dây cót duy nhất đó là theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét đấy thì luân hồi kiểu đó đó thì kiểu lên dây cót như vậy thì mình chỉ có đi xuống rồi cứ cứ lâu lâu khá khá nó trồi lên đường chút rồi nó lặn xuống, xuống cái đáy sâu của cội sinh tử à, riêng về trường hợp với người biết Phật pháp và lại khác đời sống của họ nó không chỉ là đói ăn khát uống giao phối và tự vệ mà nó còn có cái khả năng thứ tư nữa đó là cái khả năng là chọn lọc sống theo cái điều lành và tránh cái điều ác ngày xưa thì mình chỉ có khả năng theo cái thích về trốn cái ghét còn bây giờ thì theo cái thiện mà bỏ cái ác đấy thì mình lên dây có bằng cách nào à, thì ở trong gọi là là là là là, là, là, là chú giải đúng là chánh tạng nhưng mà mình phải kết hợp thêm chú giải của tăng của tương ưng bộ kinh cái chương giác chi đó thì đức phật này dạy rất rõ ờ, dạy rất rõ có nghĩa là, là, là, là ai mà tu tập là một trong là bảy nhóm giác phần bảy nhóm là gì ta là tứ chánh cần tứ niệm xứ tứ nghi túc thức giác gì bất chánh đạo ha ngũ căn ngũ lực bảy nhóm thì ai mà tu tập một trong bảy nhóm này thì có nghĩa là cũng đang cùng lúc tu tập sáu nhóm còn lại đó. và đặc biệt ở trong cái chương giác chi đó thì ngày này ngày dạy rằng uh, chính giác chi đó, nó là một cái tên gọi khác của bậc chánh đạo à, mặc dù mình mình lấy cái đầu mà bơ bơ cái đầu tiểu học của mình nó thì thấy rõ ràng mình liếc mình cái ổn hình như giác chi nó khác cái bậc chánh đạo với ta à, nhưng mà thực ra thì không có ai mà tu tập giác chi mà mà lại không có bắt chánh đạo mà cũng không có ai tu tập bắt chánh đạo mà lại không có thứ giác chi chỉ không có và trong cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nói về cái giác chi tức là những những điều kiện những thành tố để làm nên cái gọi là trí tuệ giác ngộ làm nên cái gọi là hành trình giải thoát ừ. và cái giác chi ấy nó gồm có gọi là chánh niệm trí tuệ À, rồi thiền định dạ. thì à, bảy giác chi đó là đối với nhiều người phật tử họ không nhớ dạ, là cần trạch hỷ tỉnh định xã niệm bảy cái nhưng mà đối với phật tử thì mình nói gọn cho dễ nhớ đi cho cái đầu tiểu học của mình là nói nhẹ còn cái đầu sình nữa mình cái đầu phèn nữa mình lên nói cho nó, cho nó rõ dạ. thì thôi thì bây giờ thay vì nó các chi về mình nói cái dễ nhớ đi chứ còn à, niệm cần hỷ tính định xã niệm thì nó, nó, nó, nó, nó, mù nó, nó trừu tượng với nhiều người lắm cho nên tôi nói gọn nó thành ra là tính tấn định định tuệ đi ờ, thì theo trong cái cái cái cái, cái chương giác chi của tương ứng bộ kinh đặc biệt là phần chú giải các vị la hán ờ, giải thích rộng cái này các ngài theo các ngài giải thích là chúng ta phải lên dây có cho mình ờ, trong từng giờ từng phút để cho cái đồng hồ thiện pháp của mình nó được vận hành cho cái cổ xe gọi là hành trì cái cổ xe trí tuệ giác ngộ của mình ấy, nó được hoạt động Đấy. thì trong đó các ngài dạy rất rõ à, có nghĩa là thân này nó được nuôi dưỡng được duy trì bằng thức ăn thức uống thuốc men và vận động đúng không ăn uống thuốc men và vận động nó mới tồn tại được thì cái đời sống tâm linh nó cũng phải nhờ vào đời sống tâm linh thiện pháp á, à, nó cũng phải nhờ vào các cái nguồn cái nguồn dưỡng tố những cái nguồn năng lượng để mà nó uh, có thể vận hành hoạt động thì mươi nguồn đó chính là tính tấn định định tuệ chúng ta muốn tiếp tục sinh tử thì chúng ta cứ tiếp tục sống bằng tham sân si là đủ rồi nha nhưng mà cái vấn đề ở đây nó không phải là chỉ có chuyện đó mà chúng ta còn khi mà chúng ta có một cái ý tưởng cầu giải thoát thì đời sống tâm linh chúng ta nó phải đi về một hướng khác có nghĩa là chúng ta không có tiếp tục tiếp nhận những nguồn năng lượng sinh tử nữa mà chúng ta phải tự tạo những nguồn năng lượng giải thoát mà cái năm cái mà cái nguồn năng lượng giải thoát nó gồm có năm đó là tính tấn niệm định tuệ này cái bài giảng từ nay là tôi nói cái đó chúng ta nói về cái chuyện mà phải lên dây có trong từng phút chứ không phải từng giờ nha từng phút các vị có thể viện cớ nảy cớ mình nói rằng là tôi là cư sĩ nha tôi cư sĩ thì tôi có tôi có quyền không học giáo lý tôi có quyền tu tập tà thà không? thì các vị hoàn toàn có quyền nói câu đó nhưng mà tôi chỉ xin nói nhỏ thôi không? nói nhỏ là trên mặt hành chánh đúng là người xuất gia cái trách nhiệm tu học nó nhiều hơn cư sĩ đó là trên mặt hành chánh mà nói chứ về mặt bản chất thì tăng với tục xuất gia và cư sĩ không có khác nhau một miligram một mm là hết một miligram hay là một mm nó không có thuyết khác nhau tí ti về bản chất còn nói về mặt hành chánh ấy, à, thì đúng người xuất gia là phải có trách nhiệm tu học à, nặng nề à, nghiêm túc nghiêm cẩn hơn còn người cư sĩ thì có quyền sao cũng được à, sao cũng được đó là nói về mặt hành chánh à, chứ còn về mặt bản chất thì đều là phạm phu đều là khách sinh tử đều là kẻ trầm luân thì cái trách nhiệm đối với bản thân tuyệt đối là giống nhau nhớ nha nhớ nha tuyệt đối là giống nhau và nếu như vậy đó, thì à, chúng ta cũng cần có đời sống tinh thần giống nhau và đời sống tinh thần ấy phải được liên tục ừ, lên gì có trong từng phút này mà lên như có bằng cách nào cái đầu tiên là cái niềm tin à, niềm tin à, đa phần mình chỉ đa phần là mình là mình à, là mình nói là almost thì đúng hơn phần lớn mình là tuyệt đại đa số mình thì coi như là cứ cho rằng tôi tin Phật tôi ở đó tôi theo ngoại tôi, tôi theo má tôi theo anh chị tôi theo bạn bè tôi vô chùa tôi thấy Phật pháp ok thì tôi quy y rồi tôi có pháp danh à, tôi, tôi tháng nào cũng cúng dường à, cúng dường trực tiếp hay cúng dường chuyển khoản cúng dường tiền mặt hay cúng dường bằng ngân ngân phiếu à, rồi cũng ờ, bắt quan trai tháng mấy ngày rồi mỗi chủ nhật tôi có đi nghe pháp rồi chùa mỗi bộ tổ chức khóa thiền tôi tôi cũng nhào tôi cũng ngồi cũng liêm diêm hít thở lại ra mỉm cười rồi cũng đâu có ngán ai nhưng vậy là tôi có niềm tin đúng không quá đúng tuyệt đối đúng nhưng mà liệu cái niềm tin đó nó có đủ để trở thành ra là một cái nguồn đạo lực một cái lực đẩy cho cái chuyện tu hành của mình hay không nữa đó phải xét lại bởi vì đó cái niềm tin mà cái kiểu mà đi chùa có pháp danh có thọ giới quy y rồi đó là mình cho đó là đủ rồi thì, thì tôi xin nói nhỏ vào tai quý vị niềm tin mà cái kiểu đó, đó nó giống như là cái tình yêu ở vũ trường vậy đó là sao tức là trong cái cái cái thế giới của âm thanh và ánh sáng nhiễu động đó à, với sự gọi là ngây ngất của men cái các thứ men say kích thích à, rồi xin lỗi chứ tắt đèn ngày ngối như nhà lá mình thấy ai mình cũng sáp vô được hết rồi về cũng tương tư thương nhớ rồi rước về mới biết thân à, cái thứ mà tình yêu đó từ vũ trường đó từ tình yêu phố chợ đó nó có bền mà chúng ta phải đi chăn trâu chúng ta phải tắm sông mới đi tắm mưa với nhau chúng ta phải từng lớn lên ở trường làng chúng ta phải từng là trèo cây hái trái đá dế đá cá ly thi với nhau trong nhiều ngày thì chúng ta mới hiểu nhau và chúng ta mới có nhau mới có được một cuộc hôn nhân bền bỉ được chúng ta biết nhau quá nhiều năm mà chúng ta lớn lên cùng nhau thì cuộc hôn nhân nó may ra tôi còn tin chứ còn cái thứ quen nhau ở vũ trường chứ tôi thấy người quá à, đây cũng vậy chúng ta đến với tam bảo mà bằng cái bằng cái tình yêu vũ trường đó, xài cũng được à, là trong cái buổi lễ dân y gọi là hoành tráng nào đó thấy chưa tăng được phật tử rần rần rần rần rồi nữa rồi cái mình hứng chí mình cũng nhào vô ghi danh là tội giới quy y rồi tôi gọi đó là tình yêu vũ trường này trong người đó chúng ta phải là tìm hiểu phải cọ sát phải thâm thía phải lại ờ, cay đắng ngọt buồn với bùi với Phật pháp <coughs> qua từng khoảnh khắc thăng trầm <coughs> thử thách của đời sống thấm thiết giáo lý từng vấn đề một thì cái niềm tin nó mới bền mà tổng cái niềm tin mình gom lại thì nó có bao nhiêu thứ ờ, nó có mấy thứ thôi đó là phải sống chánh niệm nói đi không phải nói lại đang nói về niềm tin mà tự nhiên quẹo qua chánh niệm chúng ta phải có niệm chúng ta phải có định chúng ta phải có tuệ không? à, chúng ta phải có tinh tấn thì chúng ta mới có được một cái niềm tin mà phải nói là xài được niềm tin có trí tuệ là sao niềm tin có trí tuệ nó là không phải do mến thương ai đó không phải do thấy cái điều người ta nói nó nó nó nó nó nó nó nó, nó, nó vừa vặn với cái não trạng của mình à, mặt mũi người đó âm thanh người đó cái bóng sắc người đó nó vừa ý với mình rồi mình bèn nghe theo thì cái đó không phải cái đó cái đó gọi là niềm tin đi đến từ cảm tính không? từ tình cảm mà niềm tin đi đến trí tuệ có nghĩa là mình coi người ta nói cái gì dầu cái người đó cái mặt của họ cái giọng của họ mình không có ưa thị phi về người đó nó đầy hai lỗ tai mình nhưng mà mình coi người ta nói cái gì đó. rồi cứ cuốn kinh nó giờ mình liếc mắt vô mình thấy sao mà nó, nó, nó trắc trở nó, nó nhiều khê quá nhưng mà nếu mà đọc kỹ rồi đó thì cái bài kinh đó trang kinh đó cái dòng kinh ấy giúp được gì cho mình đấy cái, cái đức tin đó nó đi phải đi ra từ cái niềm tin nó đi ra từ trí tuệ mới được nha à, niềm tin nó đi ra từ trí tuệ thế thì mình phải suy xét coi nó có nó có giúp được nếu mình tiếp tục theo nha, cái, cái, cái, cái hướng dẫn này nè mình có được tốt hơn hay không đó thì cái đó là niềm tin đi đến đi ra từ trí tuệ rồi niềm tin ờ, nó phải đi ra từ cái cái thiền định là sao tức là phải khả năng tập trung cái người mà cả, cả đời cứ lăn xăng lăn xăng lăn xăng lăn xăng thì không có tuệ không có định không có tuệ không có khả năng tập trung để đào sâu một cái vấn đề tư duy chúng ta không không có đi xa được không lên cao được nhớ nha phải có khả năng tập trung tư tưởng ờ, rồi không có niệm là sao cái này cái này hồi nãy tôi, tôi coi nặng nó đến mức mà tôi nói nó đầu tiên đó. anh phải liên tục sống tỉnh thức để anh thấy ý như trong kịch chứ không phải thấy y như sư phụ nói không phải như giảng sư họ nói mà phải sống chánh niệm để anh thấy cuộc đời này anh thấy cái tấm thân của anh anh thấy cái thân tâm của anh cái tinh thần vật chất của anh nó, nó y chang như trong kinh ừ, bài pháp thứ hai thứ ba gì đó sau khi thành đạo đức phật đã nói rất rõ ngày các tỳ kheo nếu mà cái thân tâm này là của các ngươi đó không nó hoàn toàn nằm dưới cái sự điều động ờ, sai khiến của các người đó thì các người có thể sắp xếp ờ, ờ, nó quyết định nó như thế này đừng như thế kia nhưng mà chính vì nó do duyên mà có nó không phải là dưới quyền điều động và sai sự của các người cho nên cho nên các người không thể sắp xếp cái thành tâm của tôi nó phải như thế này nó đừng như thế kia đó là vô ngã Ờ, mình không muốn già không muốn bệnh không muốn xấu không muốn đau không muốn lạnh không muốn nóng không muốn khó chịu tê buốt nhức mỏi nhưng mà nó cứ đủ duyên là nó cái đó nó trồi ra đấy <clears throat> phải sống chánh niệm để thấy được rằng cái hình hài này nó là khổ sự có mặt của tinh thần và vật chất là khổ nó rốt ráo dầu đó là sự hiện hữu của một nụ cười của một giây phút khoái lạc dễ chịu nhất thì suy cho cùng về cái chiều sâu nhất của nó ở ờ, cái đáy sâu của nó thì mọi hiện hữu đều là khổ trực hay là gián tiếp thôi đại bà hôm tôi nói rất là nhiều lần cái làm cho mình khó chịu nó khổ là đúng rồi nhưng mà cái dễ chịu nó cũng là khổ là vì sao là vì con người mình nó ăn quen nhịn có quen mình thích nó mà đi là phải đi tìm nó mà tìm không được là khổ tìm được rồi mà giữ không được càng khổ hơn Đấy. mà có mấy ai trong đời này mà tìm đúng những gì mình muốn cho nên cái đắng là khổ đúng rồi mà cái ngọt bản thân nó cũng là khổ rồi vì sao là vì ngọt là mình phải đi kiếp mà hành trình kiếm tìm là một cái khổ tìm không được là một cái khổ tìm được rồi hưởng được bao lâu giữ không được càng khổ hơn này hôm nay các vị nói với tôi các vị có một cái hình hài khỏe mạnh một nhan sắc gọi là ngon lành một cái ngôi nhà ờ, kiên cố có thể trụ được mấy trăm năm một miếng đất vàng à, có thể bán ra mấy ngàn à, mấy ngàn cây vàng Đấy. nhưng mà rồi sao cái mình có đủ cái mạng để mình giữ mấy thứ đó hay không nói xin lỗi cái đồng hồ trên tay của mình ấy, nó còn thọ hơn mình nữa yeah đồng hồ trên tay mình tôi không nói đồng hồ chạy khoa đồng hồ chạy pin nha tôi nói đồng hồ mà mechan, à, mechanic thí dụ như một cái đồng hồ Rolex đồng hồ Patek Philippe đồng hồ Omega đồng hồ Longines mình nếu mà mà nó là mechanic thì biết xài biết bảo dưỡng đó, biết bảo dưỡng định kỳ đó thì cái chuyện mà nó nó nó nó, nó, nó trụ được ờ, là 80 năm 100 năm là chuyện rất bình thường Đấy. Ừ. nhưng mà trong cơ thể nhưng mà có thể thấy cái cơ thể mình cái thời gian bảo dưỡng bảo trì cực kỳ là là, là khích khích dịch á. Ừ. có nhiều khi nó buồn đồng hồ đâu có đồng hồ nào mà tháng nào cũng phải đi thợ nhưng mà cái thân này có khả năng lắm nha cái chuyện mà mỗi tuần đi bác sĩ là chuyện bình thường à, chứ còn cái đồng hồ nhưng mà đồng hồ mà mỗi tuần mỗi tháng mỗi quý không mà phải đi, đi bác sĩ à, đi thợ để bảo dưỡng bảo trì thì tôi xin các vị làm ơn liền cái đó cho tôi nhờ rồi cho tôi địa chỉ tôi gửi cái khác cho nha chỉ có đồng hồ nào mà mỗi quý mỗi 6 tháng mà đi bảo đi đồng hồ hồ kiểu gì ta tôi không biết à tôi biết đồng hồ nào nó dỏm dữ thần vậy nha trong khi cơ thể mình thì hoàn toàn có thể như vậy và để thấy được điều này thì anh phải có chánh niệm anh phải có chánh niệm để anh thấy rằng cái thân này nè cái tấm thân sinh lý này nè trong một giờ đồng hồ mà ngồi yên đó, mà nó không cổ tôi chết liền nha ngồi yên đó nha mà tôi đang nói một người khỏe mạnh đó một người khỏe mạnh nha không có vấn đề gì hết này thì trong một giờ đồng hồ mà nó không có vấn đề thì chết liền phải có nó phải tê mỗi nhất buốt này nó chỉ trừ trường hợp rất là đặc biệt ví dụ như bà con coi phim đại hàng à, thì nó phê quá rồi, rồi mình không có biết mình mình đau à, thì mà cái đó là phóng dật rồi chứ nếu mình chuyên tâm à, chánh niệm mình để ý nó nó, nó, nó. Ừ. À, từ bằng chân nó lên nó, nó có vấn đề ở mặt cá này bàn chân này đầu gối nè hông nè eo nè bụng nè ngực nè vai cổ nè chưa kể những đầu chống mặt này chưa kể là lạnh nóng ngực ngứa nhột chưa kể này mà chỉ có cái anh mà có niềm tin anh cảm mà có đời sống chánh niệm ấy, thì anh mới tin được Phật nói đúng chứ còn cái thứ mà không có chánh niệm thì nghe hiểu nhưng mà nó không có tới nó không có thấm bằng cái tên mà nó có chánh niệm tin lời Phật rồi nó đúng thân này nó là khổ ông hoàng không khác thằng ăn mài không có khác ở chỗ là thân của đứa nào nó cũng khổ trong từng phút hết đó. đấy mà khi mình thấy được đời này nó là khổ thì anh mới tin thêm một cái chuyện khác à anh mới tin được cái chuyện là nếu thân này là khổ đó, thì bất cứ cái gì mình sở hữu nó cũng đều dính líu ít nhiều tới cái khổ và khi cái thân này mình giữ nó không được thì còn cái gì đáng để mà mình gọi là vấn vương tiếc nuối còn cái gì đáng để mà mình nó bất mãn trốn chạy tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần biết mình là ung thư kỳ cuối rồi đó mà nó có đứng trước nhà mình đó, mà nó chống nạnh nó chửi thề đó nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó chửi tám đời là công tầng tổ khảo mình thì mình cũng không có có có có, có nổi điên nữa vì là ung thư kỳ cuối mà thì có thoáng bật cái vậy thôi chứ tôi nghĩ ừ, riêng tôi tôi lấy tâm lý của tôi tôi nói ung thư kỳ cuối thì tôi cho quý vị chữ thoải mái Đấy. Rồi hoặc là cái người tử tù bị kêu án tử hình mà chờ cái ngày dựa cột à, chờ ngày bị bịt mắt này. thì trong thời gian đó còn cái gì để mà thích còn cái gì nữa để bất mãn Đấy. hết rồi quý vị hết rồi hết rồi hết rồi và chỉ có cái anh mà sống chánh niệm để ảnh mới có được cái niềm tin à, mong là sự hiện hữu này là khổ chỉ có anh sống chánh niệm anh mới thấy rằng không có gì đáng để theo đuổi để mình phải nặng lòng bất mãn hết chánh niệm nó ghê như vậy và cái niềm tin ở người có trí tuệ niềm tin ở người có chánh niệm ấy thì mới là cái niềm tin xài được Đấy. còn cái thứ mà đi chùa mà làm phước có pháp danh rồi với quy y rồi, rồi, rồi đối với tôi là, là nó mới gọi là cái lớp sơn bên ngoài thôi mới là lớp sơn mà đã lấy sơn thì sao ta sơn thì nắng gió mưa sương là ba giây giây đồng hồ là nó tóc hết sơn mà tốt cỡ nào sơn indoor hay là outdoor cứ là sơn thì nó phải có ngày nó tóc à. mà chúng ta phải là có phật ngay từ trong bản chất đó bởi tàu có con câu tôi nói hoài mà tôi muốn bà con xăm mà không có ai mà xăm cho tôi nhìn thấy cái câu này hết rồi. nê phật bất độ thủy nê là sình là bùng đất sét là nê giống như nê địa bồn địa vậy đó ừ. nê địa bất độ thủy tức là phật ờ, bằng bằng đất xét thì kỵ kỵ kỵ nước mà mộc phật thì bất độ hỏa tức là tượng phật bằng gỗ thì kỵ kỵ kỵ kỵ lửa mà mộc mà à, xin lỗi mộc phật cái bất độ hỏa tức là phật bằng gỗ thì kỵ kỵ kỵ lửa mà kim phật bất độ lô nghĩa là tượng Phật mà bằng kim loại ấy, thì kỵ cái lò lò nấu lô là lò đó ừ. cái câu nó nghĩa là gì sâu lắm cái này phải xăm tôi đọc lại nha nê Phật bất độ thủy mộc Phật bất độ hỏa mà kim Phật bất độ lô đó là tượng Phật bằng đất thì gặp nước là rã Đấy. rồi cái tượng Phật bằng gỗ thì gặp lửa là tiêu mà tượng Phật bằng vàng á, mà gặp thợ bạc là chảy đấy thì cái đức tin của mình á, cũng như vậy thưa quý vị đức tin của mình mình coi cái đức phật trong lòng mình đó bằng bánh xét hay là bằng gỗ hay là bằng kim loại uhm. à, mà bây giờ nó còn lâu ra một cái trường hợp đó là đức phật là bằng giấy rồi có cái còn dởm hơn giấy nữa đó là phật mà digital à, digital buddha uhm. có nghĩa là đức phật <laughs> mà ở trên, ở trên ở trên màn hình trên iphone ipad đó là còn thảm nữa bấm phát đi mất bấm phát đi mất tự ờ, phát bằng giấy thì nhiều khi uh, cũng cần có cái lực tác động hơi như nhiều ví như phải có lửa phải có nước rồi tùm lum phải có xương phải có nắng thì nó hơi lâu lâu một chút chứ còn tự phát mình cứ là digital buddha là tôi thấy một phát một mà veo mất tiêu veo mất tiêu mà tôi thấy trong room mình đó là toàn là cái thứ đó không thờ toàn là digital buddha không có nghĩa là trên cái screen trên cái digital screen nó bấm phát mà mất bấm mà mất của mình đó là, là, là mau phai lắm máu vai là phải mình là, là ờ, vậy đó không cái niềm tin ấy của mình ấy nó phải đến từ những nền tảng của trí tuệ của chánh niệm của thiền định và phải đến từ cái nền tảng của sự nỗ lực ở đây chắc có nhiều người nghe cũng ngạc nhiên ủa tin khác mà nỗ lực nó khác mắc cái chứng gì mà có chứ không siêng ngồi thiền không siêng học giáo lý không có siêng à, chịu khó chịu khổ thì cái niềm tin của mình có vấn đề quý vị phải siêng phải siêng học giáo lý thì cái siêng nó chính là tinh tấn đó thưa các bố nè ừ, vậy có siêng chứ còn mà ngộ giáo lý mà cứ ngáp lên ngáp xuống rồi cái cũng bắt trước đây cũng ghi ghi ghi, ghi sao nhát tới quần bị mất à, cái kiểu đó là tôi gặp hoài rồi tôi quý vị nghe quý vị tưởng tôi nó, nó nói phạm thượng có thiệt có nhiều người học xong nhát túi quần có tôi dạy học tôi thấy cứ vô lớp thì họ đâu có thích đi học đâu vô đi đi vô ngồi tò mò cũng có cái ông đi, đi chở má đi cũng lết vô ngồi cái ông đi theo giữ vợ giữ bồ cũng ráng đi vô nó ngồi thấy em sư nói ngộ ngộ móc cái, cái, cái ờ, bao thuốc lá ra hoặc là à, lấy cái tờ giấy mà receipt cái rét nung á, lấy ra lật cái cái bề mà cái hóa đơn là cái bề trắng á. thấy em nói gì ngộ ngộ cũng ghi ghi ghi, ghi gọi ghi vả rồi đó ghi xong biến giác đâu lẽ bỏ miệng nuốt à thế là nhét túi quần ra xong về cái là xong rồi đó ừ. thì học đạo mà học cái kiểu đó đó thì không có thể gọi là tinh tấn được ừ. phải xiên phải cài phải mài ừ. <coughs> cho nên cái đầu tiên ấy, cái yếu tố giác ngộ đầu tiên là phải có niềm tin mà niềm tin ấy nó phải đến từ những cái nền tảng mà tôi vừa nói và trong cái chú giải của tương bộ kinh nó nói rất rõ là mình ấy muốn trao dồi một cái thiện pháp nào ấy chẳng hạn như bây giờ nói niềm tin trước đi Đấy, niềm tin trước thì mình chỉ bây giờ đang nói về niềm tin nha tôi đang nói, đang nói về những điều kiện hỗ trợ nuôi dưỡng à, làm lớn mạnh ừ. à, cái niềm tin ấy, đó là gì ừ. có người họ muốn thấy cái bông đằng sau tôi hơi đề nghị tôi nói xích qua bên họ nói cái mặt xì xấu quá, muốn thấy bông rồi thì bây giờ đó là cái muốn có niềm tin là gì phải thường xuyên đây nghe kỹ nha phải thường xuyên phải thường xuyên nữa là là, là, là, là, là đọc nghe học nhớ nha đọc nghe học những cái à, bài kinh những cái vấn đề giáo lý mà nó có cái tác dụng gọi là kích thích cái niềm tin của mình đối với tam bảo bản thân chúng tôi đi à, giảng cho bà con nghe nhưng mà lâu lâu là tôi biết một chuyện rất là lạ là tôi thường đọc chú giải tâm tạng rất thường đọc có, có thể nói là, là trung bình đó là ờ, là mỗi ngày đến trung bình một ngày là tôi phải đọc ít nhất phải hai tiếng đồng hồ có bị hỏi đọc cái gì dễ lắm cứ liếc vào kinh tạng thấy cái chỗ nào ngộ ngộ cũng vô chú giải coi cái commentary Ủa, từ khi mình đang đi mình chừng nhớ đến chuyện gì đó mình mới chú giải nói chuyện là sao ta là phải nhớ nhớ rồi nếu bây giờ mình muốn tập về vấn đề này thì phải coi cái commentary cái chú giải của cái kinh nào riết nó quen mà để có được cái đó tôi phải siêng như quý vị phải siêng phải siêng siêng đến mức bây giờ ví dụ quý vị hỏi nửa chừng các vị hỏi tôi ô sư ơi cái chuyện đó bóp nghe giảng cái đó kinh nào vậy đó là bắt buộc mình phải môi một là mình nhớ liền hai nữa mình cũng phải đưa ra một vài cái địa chỉ gọi là khả gọi là khả dĩ à, nhớ nha học đạo là có tinh tấn như vậy đó có, có cái bức xuyên nó đủ và chưa hết đừng nãy tôi đang nói về cái điều kiện để tạo ra niềm tin có nghĩa là mình phải đọc nghe và học ừ, những cái gì mà nó kích thích niềm tin của mình tôi để ý mỗi lần mà tôi đọc chú giải cái niềm tin của tôi đối với tam bảo khác đi nhiều lắm mặc dù cũng chính là tôi ờ, nhưng mà cứ mỗi lần đọc là tôi thay đổi cứ mỗi lần đọc là mình đã thay đổi nhớ nha muốn có niềm tin thứ hai nữa đó là phải tránh xa mấy cái người mà thiếu niềm tin cái này quan trọng lắm nha một là phải gần cái người có niềm tin hai đó là phải gọi là đọc nghe và học những cái giáo lý mà kích thích niềm tin rồi, ờ, rồi một là vậy hai là phải ở gần người có nhiều niềm tin ba là phải tránh những người mà thiếu niềm tin mình ở gần họ mà họ cứ nói bàn ra riết mình bị xuống tinh thần được cái tin đức tin mình nó bị sệ bị trôi nó bị phai tin tôi đi tin tôi đi chỉ này có thiệt các vị không có thích bonsai không có thích chơi lan không có tới phong lan nhưng mà cái ở gần cái người mà họ chuyên cái đó, đó lâu ngày mình cũng cảm nhiễm đấy nhưng mà ngược lại các vị mà ở gần cái người mà ghét cái đó họ hay bàn ra nói vô đó thì không khéo các vị cũng dễ bỏ cuộc lắm dễ buông tay lắm nhớ nhà tin cái chuyện đó chuyện nó có thiệt cái người mà mà ở gần mình đó, họ giàu mình coi thường họ đi nữa nhưng mà ít nhiều về ngày dài tháng rộng họ cũng có những cái tác động nhất định lên lên cái tâm tư trên những chọn lựa của mình đừng có nói là không có đừng có nói là cái hộ cái thằng nó nó dốt rồi tôi hơn nó cả trăm lần đó làm sao nó tác động tôi sai tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần khi mình sống gần một người nào đó mà ờ, đối lập với mình đó nha chứ còn mà cái thứ mà một xuồng với mình tôi mới nói tôi đang nói đối lập á thì cái hành trình tâm thức rất có thể nó diễn ra theo cái quy trình này một cái giai đoạn đầu là giai đoạn là tâm thức đối kháng mình bực dọc mình bất mãn mình tìm cách mình đối phó nó đủ thứ hết không à, thì đó là giai đoạn tâm thức đối kháng nhưng mà lâu ngày nó sẽ đi đến cái giai đoạn gọi là cái tâm thức là hòa giải rồi từ cái tâm thức hòa giải thì mình thấy nó cái cũng bình thường thì mỗi người một nét mà à, rồi từ cái hòa giải nó dẫn đến cái, cái gọi là giai đoạn thỏa hiệp ừ. thế là mình thấy bắt đầu cái này hay hay, hay. À, rồi cuối cùng làm đi đến giai đoạn đồng hóa bị đồng hóa có nghĩa là mình giống người ta một phần hay toàn phần từ lúc nào không hay ghê chưa ừ. có nghĩa là các cái giai đoạn tâm thức nó diễn ra theo cái quy trình đó từ cái giai đoạn tâm thức đối kháng tâm thức hòa giải tâm thức thỏa hiệp và tâm thức bị đồng hóa ừ, rất là quan trọng nhớ chỗ này và kể cả đó là cái người mà mình coi không ra gì nha à, tôi nói không biết là bao nhiêu lần kể cả trường hợp mình coi người đó không ra gì ví dụ như mình là một ờ, người trí thức và bà xã mình là bà dốt đặc à. à, nhưng mà bà cái sớm mà cái rỉ tài đấy nó thấm mưa lâu nó thấm đất hoặc là một ông vua mà cứ nghe thằng thái giám một cái cô ái phi nào đó, mà cái sớm hôm gọi là nỉ non là thỏa đẻ thủ thủy tầm thì bên gối riết nó nó, nó thấm à nó thấm nhớ nha cái này có mình là một đấng là quân vương đứng đầu thiên hạ đâu có ai ngờ rằng là cái người tác động lên những quyết định quan trọng của mình nó lại là cái thằng mà coi như là không có râu của thằng thái giám hoặc là một cái, cái cô ái phi mà thật ra cũng chẳng là cái gì hết may mắn là có tí nhan sắc thôi này mà những cái lời gọi là nỉ non cỏ thẻ thủ tâm thì của nàng gọi là đã tác động lên là vận mệnh của một đất nước của một dân tộc của một triều đại mà cái di hại của nó đôi khi nó kéo dài đó là cả hàng một hai trăm năm nữa là cả ghê ừ. cho nên trong cái bài kinh là hạnh phúc kinh cách tường xuất sutta thì đầu tiên đến thế tôn đã xác định muốn tu cái gì tu mà chuyện đầu tiên là không gần gũi kẻ thân cận bậc hiền trí à, bắt đầu 38 cái điều gọi là ký tường 38 cái gọi là hạnh lành đấy thì cái đầu tiên là phải là không gần gũi kẻ xấu mà thân cận bậc thiện trí bởi vì không có hai cái này là 40 và là 36 cái kia cho nên nó đi đâu nhớ nha đi đâu và có một lần đó ngày anh an ngày đến gặp Phật ngày năm Bạch Thế Tôn con thấy cái tình bạn đạo pháp hữu quan trọng quá con thấy đó đời tu của mình là một nửa đó là là của từ bạn từ thầy bạn rồi thì phần đó nè anh không phải một nửa mà phải hiểu là toàn bộ ừ, toàn bộ có một điều là cái chữ bạn ở đây có được định nghĩa sâu rộng hơn bạn đây là gì bạn đây đó là những người những con người những đề tài tư duy những tâm trạng cảm xúc nào mà mình thường xuyên sống trong đó làm việc với nó thì đều được gọi là bạn hết nha thí dụ như trong kinh có một cái thuật ngữ gọi là tanh hà đúc tí à cà có nghĩa là cái người làm bạn với ái có nghĩa là thường xuyên sống trong cái niềm đam mê hưởng thụ thích thú theo đuổi không cái này cái kia thì cái người đó được gọi là tanh hà đúc tí à cà có nghĩa là người lấy tham ái làm bạn này cho nên không cần gửi cá cái này có nghĩa là mình không có gọi là kề cận với người xấu đề tài tư duy tiêu cực bất thiện ghê vậy đó nhớ nha cho nên ở đây là những cái điều kiện mà hỗ trợ cho cái chánh tính là một là anh phải thường xuyên nghe học và đọc những gì mà nó có tác dụng kích thích niềm tin hay là anh phải ở gần mấy cái người mà coi như là họ có niềm tin vững vàng nên tam bảo niềm tin hợp lý niềm tin thông minh niềm tin trí tuệ nha niềm tin có cơ sở nền tảng chỉ có thứ niềm tin mà của mấy bà già tàu niềm tin của mấy niềm tin làng kiểu là tình yêu vũ trường đó là không có xài nha rồi tiếp theo là phải gần những người mà nhiều niềm tin và phải xa những người thiếu đức tin ở gần họ sẽ tác động mình và cuối cùng nó là sao ta thường xuyên nghĩ về thường xuyên nghĩ về cái chuyện trao vào đức tin thường xuyên yeah, dòm ngó cái niềm tin của mình cái đó quan trọng lắm yeah. dòm ngó niềm tin của mình thứ nhất là mình có đủ niềm tin để mà mình tu tập hành trì hay không thứ hai niềm tin đó nó có phải là đi đến từ một cái nền tảng hay là hợp lý ngon lành hay không phải thường xuyên như vậy nghe cả trong tin trong tin kêu là à, gọi là tác đáp thí mút tác ta đáp thí mút tác nghĩa là thường xuyên nghĩ nhiều về cái mà mình muốn phát triển muốn nuôi dưỡng nha ta đáp thí mút tác quan trọng lắm à, và một chỗ một cái nữa gọi là cái chỗ ở quan trọng lắm à, mình cái trú xứ nào mà mình có thể thực hiện mình ở cái trú xứ nào mà mình có thể có được những nhân tố này wow nãy giờ kể tập lum hết là phải nghe học đọc những đề tài giáo lý kích thích niềm tin, phải gần cái người có niềm tin, phải sai người thiếu niềm tin, rồi phải thường xuyên nghĩ về cái cái, cái, cái quan sát cái niềm tin của mình là coi nó có đủ chưa và nó có từ nó nó đến từ nguồn nào tưởng sao cuối cùng cái quan trọng đó là cái trú xứ Ờ, chẳng hạn như ở đây là mình thấy người phật tử Việt Nam mình úc à, là cái đạo tâm là mình thấy có phần tội hơn bên Mỹ tôi thấy tôi trong thời gian tôi về úc tôi thấy có đạo tâm bên bệnh không biết là họ giả bộ hay là do họ đói họ khác cái hình ảnh chưa tăng à, cái cái cơ hội nhân pháp mà thấy cái đạo tâm mình nó rất mạnh nhưng mình nó xui một chỗ bên đó nó phải là cái chỗ mà có gọi là chư tăng à, Việt Nam bông để mà cho người ta à, học đạo nghe pháp à, chỉ có mình đó chỉ có một cách là online còn không nữa thì năm chắc thỉnh được ừ, ừ, lần hay lần vậy nó có ngày viên minh ngày giới tức có cô đi sư liễu pháp gì đó tôi có tình cờ tôi biết được một vài dịp như vậy thôi chứ còn không có nhiều thì cái chỗ đó cũng mệt lắm nha trong kinh nói rằng trong kinh gọi là áp thấp khanh á có nghĩa là uh, không gọi apapathana apapathana có nghĩa là uh, những cái cơ hội lỡ làng apapathana apapathana là những cơ hội lỡ làng ờ, khi mà gặp chánh pháp thì trong đó có một cái đó là khi gặp chánh pháp uh, trong thời gian mà chánh pháp còn còn được biết đến ở đời đó thì mình lại sanh làm một cái loài trùng dế hoặc sanh vào cái gia đình tà kiến sanh vào một đất nước một lãnh thổ mà không có điều kiện để mà gặp gỡ như chư tăng phật tử đó cũng là một cái apapathan đó nha và khi mà danh chánh pháp đang được truyền bá ở đời thì mình lại làm đến người câm đuôi mù điếc tâm thần à, cũng kẹt hoặc khi chánh pháp đang tồn tại ở đời mà mình lại sinh ra làm cái người độn căng người mà tà kiến uh, trí chậm mà dễ ngộ nhận dễ hiểu bậy rồi đó cũng mệt lắm nha rồi đôi khi mình đầu óc ngon làm nhưng mình ở cái chỗ mình gọi là tăng nghi tứ chúng phật tử không lưu tới là mình cũng chết dịch mình nha cho nên cái trú xứ rất là quan trọng kể cho đã cuối cùng cũng chốt lại cái trú xứ là anh ở đâu anh ở chỗ nào cho nên làm phước phải thường xuyên nguyện mấy cái điều đó là một là đời đời kiếp kiếp gọi là con sanh ra con được gặp minh sư thiện hữu cái câu nguyện này nghe nó gọn lắm nhưng mà nó bao hàm nhiều chuyện trong đó được gặp minh sự hữu có nghĩa là con phải ở xứ nào con ở vùng miền châu lục bán cầu nào nhớ nha và ai đây có học chúng đỉnh về sử thì các vị sẽ biết rằng cái sử và khảo cổ đó, ờ, ngành sử học và ngành khảo cổ học có cho mình biết một cái chuyện rất là độc đáo đó là um, theo cái dòng chảy của lịch sử nhân loại đấy thì uh, cái tâm điểm văn minh của nhân loại đấy, qua mỗi thời kỳ ấy, nó lại có một điểm tập trung khác nhau có một thời thì cái đỉnh điểm văn minh nó tập trung ở châu phi chẳng hạn như mình thấy ai cập chẳng hạn à, ai cập nó cũng là thuộc về châu phi ừ. rồi uh, có một thời cái nền văn minh nền văn minh của nhân loại nó lại tập trung ở châu mỹ chẳng hạn như khu vực nam mỹ chẳng hạn à, à, nam mỹ rồi có một thời thì cái nền văn minh nó lại tập trung ở khu vực nam á như ấn độ chẳng hạn rồi có một thời cái nền văn minh là tập trung ở tàu à, tàu ờ, quý vị biết ông Marco Polo đời Minh ông là người Ý à, ông là người Ý à, ông là người Ý và vào thế kỷ thứ 14 hả thế 14 ông uh, ông là một nhà gọi là thám hiểm đi từ Ý à, đi từ cái ngã mà Metropolitan Thổ Nhĩ Kỳ đấy đi theo đường bộ đi về tàu Metropolitan thì ổng ổng ổng về Hàng Châu á à, Hàng Chu á ông có làm một cái cuốn là du ký Trung Hoa đấy Marco Polo thì uh, ông kể lại đó thì cái Hàng Châu thời, thời nhà Minh nó, nó được xem là văn minh bậc nhất thế giới nó phồn tịnh nó giàu có nó trù phú và đặc biệt về cơ khí công nghệ thì không chê vào đâu được hết à, về economy về technology thì dĩ nhiên là, là techno của thời đó thôi nhưng mà nó vẫn là đỉnh điểm của thế giới thời đó cho nên nó là tùy vào cái thời kỳ Đấy, mà cái tâm điểm văn minh của nhân loại nó là tập trung ở một khu vực đặc biệt nào đó Đấy. thì nếu mà mình có phước ấy, thì mình lại sinh ra ở cái tâm điểm văn minh ấy thí dụ như có một thời cái đỉnh điểm văn minh của châu Âu nó nằm ở Hy Lạp có lúc nó nằm ở La Mã và người ta đã cộng hai cái đó lại để gọi chung đó là cái nền văn hóa La Hi này nhớ nha có một thời là các là những cái bộ óc trác việt hàng đầu của của Hy Lạp là là nó cùng lúc nó nói đuôi cho nó ra thế như là Socrates, Platon, Aristotle rồi đó hoặc là bên Trung Quốc thì có một thời là khổng tử lão tử trang tử mạnh tử liệt tử dương tử là một thời mấy cha vô hôn nhập nhập mới cha ra rồi bên Ấn Độ cũng vậy bên Ấn Độ là coi như nó là thời thời mà Phật pháp mà ra đời đó là cái giai đoạn hoàng kim của lịch sử Ấn Độ Đấy, thì nếu mà mình có phước ấy, thì mình sẽ có mặt này mình sẽ có mặt ở những tâm điểm văn minh ấy và văn minh nó lại chia ra ra hai đó là văn minh vật chất và văn minh văn minh tâm linh cũng tùy theo cái chu kỳ vận hành của lịch sử nhân loại mà có lúc cái nền văn minh ấy về mặt là địa lý thì nó tập trung ở đâu rồi về mặt bản chất thì nền văn minh ấy nó tập trung ở lãnh vực nào như có một thời kỳ thì nền văn minh tâm linh ấy nó phát triển lên đến cực điểm thời đó chúng ta thấy có đức phật của mình rồi bên tàu thì có khổng tử lão tử trang tử ấy rồi bên trung bên à, cách đó cũng không có xa thì mình thấy có Socrates Platon Aristotle à, Archimedes rồi, rồi mình thấy như Pythagore chẳng hạn rồi sau đó thì mình thấy bên à, bên bên bên uh, tàu bên Ấn Độ nó rộ lên à, cái giai đoạn đó mình tạm gọi là nền văn minh gọi là văn minh tâm linh nhưng mà hiện giờ thì thế giới đang đi vào một cái giai đoạn khác đó là nền giai đoạn văn minh vật chất cái thời này những bộ óc trác việt ờ, như Osho hoặc là Krishnamurti bọn mình gom gọi là vơ vét đó gọi là vơ vét thì còn được khoảng dựng bậm mà thế gì bây giờ mình vét rồi đó mình thấy có quả thứ nhất hạnh này à, hoặc là Đức Dalai Lama, Krishnamurti, Osho, Jean Quân Sạc rồi uh, Andrew Huxley rồi ví dụ mình gọi là Henry Miller mình cũng gơ gơ mà gượng lắm gượng lắm còn bên Đức thì có một thời gian mình thấy như là ông Nick Schopenhauer rồi đó ừ. tôi nói lạc đề để cho các vị thấy rằng ồ oh, thì ra tùy vào cái phước của mình mà mình có mặt ở cái thời điểm ở mỗi thời điểm mình có mặt ở đâu nha cái chú xứ nó quan trọng lắm rồi đó là niềm tin quay trở lại đề tài niềm tin có nghĩa là một trong những yếu tố giác ngộ cái đầu tiên tôi không nói về giác chi mà tôi nói về ngũ căn ngũ lực chứ cho dễ nhớ nha thì cái đầu tiên anh muốn có được một cái niềm tin như ngon lành thì anh phải anh phải anh phải có một cái chỗ ở rồi anh phải có thầy bạn cho nên những cái lời nguyện đầu tiên là đầu tiên là những đầu tiên những lời nguyện đầu tiên của người cư sĩ và kể cả chư tăng nữa một là nguyện đời đời sinh ra gặp được minh sư điện hữu điều thứ hai là đời đời sinh ra có điều kiện để mà làm công đức giàu nghèo khó tàn tật không nhưng mà hãy có cái cơ hội làm phước là lập tức có điều kiện cái lời nguyện này rất quan trọng bởi vì có nhiều người họ không có được cái cái này có nghĩa là giàu có buôn hộ nước đố đổ vách nhưng mà cái lúc mà cần phải làm cái gì đó họ lại thiếu điều kiện rồi không được tự nhiên nó trồi ra một cái nhân vật áo vàng này là sao ta cái con gái của dương quá ok rồi thì uh, uh, cái niềm tin à, niềm tin nó quan trọng như vậy niềm tin nó quan trọng như vậy rồi cái tiếp theo đó đó là ừ, ừ, cái tinh tấn cái tinh tấn ở đây nếu mà bà con không học giáo lý đó không bà con không học giáo lý thì bà con nghe tinh tấn bà con hiểu đó là à, sự cố gắng à, siêng à, ráng không cố siêng ráng đó gọi là tinh tấn định nghĩa như vậy thì nó nghèo quá ừ. bởi vì sao vì cái tinh tấn đó phải được đặt trên cái nền tảng của bốn cái điều kiện kia tức là tinh tấn nó phải đặt trên cái nền tảng của niềm tin là chánh tính á niềm tin mà đã thấy chánh tính là niềm tin dựa vào trí tuệ thì cái niềm tin nó mới gọi là là, là nãy tôi đã nói là niềm tin mà nó có được bốn cái kia hỗ trợ cái đó mới gọi là chánh tính Đấy. thì cái cái cái và bây giờ mình nghĩa qua cái cái cái, cái tinh tấn tinh tấn cũng phải được bốn cái kia nó hỗ trợ thì mới được gọi là chánh tinh tấn nha phải hiểu như vậy chứ còn mình cứ nói ráng Ờ, ráng rồi siêng là chưa đủ mà cái tinh cái cái tinh tấn cái nỗ lực nó phải được bốn cái kia nghe là nó phải được chánh tính hỗ trợ nó phải được định chánh định hỗ trợ nó phải được chánh niệm hỗ trợ và nó phải được chánh kiến hỗ trợ chánh kiến là trí tuệ mà trí tuệ ờ, trí tuệ đúng với chánh pháp ấy ừ. thì cái đó mới được gọi là chánh tinh tấn nhớ nha có nghĩa là trong năm cái tính tấn tìm định tuệ đó thì mỗi cái đó, nó phải được bốn cái kia nó hỗ trợ thì nó mới trở thành ra là năng lượng giải thoát nhớ nha cái này tôi nói nó đi nó lại riết mà mà cho, bà cho bà con thuộc luôn nha tức là trong tính tới niệm định tuệ đó, ừ, tính ở đây mình phải hiểu đó là nó được sự hỗ trợ từ bốn cái kia thì cái tính này nè mới giúp đến đó mới là một phần điều kiện dẫn đến giải thoát tinh tấn hay là siêng năng nó cũng vậy nó phải được bốn cái còn lại hỗ trợ thì nó mới là cái năng lượng giải thoát còn không có đủ thì nó không có là năng lượng giải thoát nhớ cái này phải xăm mấy cái này là xăm hết xăm chữ nhỏ nhỏ xăm hết mấy cái này quan trọng lắm này thì cái tinh tấn ở đây nó là sự cố gắng cố gắng trong cái chuyện tu học thì tôi đã nói rồi thì Phật pháp thì bao la bây giờ phải nhớ cái gì thì bà con chỉ nhớ cái hai chuyện thôi tinh tấn học giáo lý và tinh tấn sống chánh niệm thế nào trong room này cũng có người tạc mắt sao không nghe ông nói bố thí trì giới ở đây mà ông nói cư sĩ hoặc người xuất gia chỉ lo hai chuyện thôi đó là học giáo lý và sống chánh niệm sao không nghe nói được cái khác dạ thưa yên tâm đi yên tâm đi các vị học giáo lý mà ngon lành rồi không các vị thường xuyên sống chánh niệm rồi không thì các vị sẽ không có bỏ lỡ cái cơ hội mà bố thí trì giới phục vụ nghe pháp đâu yên tâm đi nha yên tâm đi người mà giáo lý căn bản mà thường trực sống chánh niệm thì à, là nếu mà các vị là cái người mà hào sản không bụng xỉn thì các vị dễ có cơ hội bố thí nếu các vị là cái người mà thích giữ giới thì các vị sẽ không bỏ lỡ cơ hội giữ giới nếu các vị là người hiếu học thì các vị sẽ không có bỏ lỡ cơ hội hiếu học nếu các vị là người thích phục phục vụ thích nghe pháp thích thuyết pháp không thì các vị cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội cho những cái chuyện đó đâu yên tâm chỉ cần các vị hứa là các vị có được hai cái này đó là thường là học giáo lý căn bản và thường xuyên sống chánh niệm hai cái này nghe nó nó nó hơi thiếu thiếu vậy nhưng mà không cứ làm hai cái đó Ờ, tôi hoàn chịu trách nhiệm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 7 tỷ người trên toàn hành tinh này để các vị xã hội dựa vào đâu nói trong kinh dưới đầu trong kinh nói là người tu hành thì có hai trách nhiệm đó là pháp học với pháp hành đúng không ừ. pháp học tức là, là giáo lý đó ừ. còn pháp hành tức là phải sống chánh niệm thôi ừ. sống chánh niệm chánh niệm là quan trọng nhất ừ. mặc dù pháp hành đó, thì thường, thường được kể là chỉ và quán nhưng mà cái chỉ nó là trường hợp ờ, cá biệt có nghĩa là mình có tu hay không tu không sao nhớ nha mình à, nói không tu không sao được không có đúng nhưng mà đại khái cái mức độ cái mức độ của thiền của thiền chỉ nó không có bắt buộc à, nhưng mà riêng thiền quán là bắt buộc bởi vì thiền quán mà nếu mà nó không đủ nó không đủ mạnh ấy nó không dẫn đến cái sự mà chứng ngộ đạo quả nhớ cái đó cho nên các vị sẽ hỏi thêm tôi là như vậy thì định nghĩa cái cố gắng ở đây cái tinh tấn này là gì thì tôi nói rồi đó tinh tấn này cái là tinh tấn trong cái việc học giáo lý trao dồi cái kiến thức giáo lý để chi thì kiến thức giáo lý nó sẽ trở thành ra là cái nền tảng nhận thức và cái nền tảng nhận thức nó nó mới là nền tảng cho hành trì à, như vậy thì nói từ của chuyên trung đạo gọi là lý gấp tí tức là pháp học mà tí bắt tí là pháp hành còn nói thì cái từ hiện đại này cái từ mà từ fashion language mình bây giờ đó, đó là hành nó hai cái hành trình tu học một là nhận thức và hai là hành trì <coughs> nha yeah. từ trong kinh đó là pháp học pháp hành còn từ của mình bây giờ mình xài là nhận thức và hành trì cái nhận thức của anh nó có vấn đề thì cái hành trì của anh đương nhiên dĩ nhiên cố nhiên và tất nhiên mặc nhiên nó có vấn đề nhớ nha cho nên cái tinh tấn ở đây là nghĩa là sự cố gắng mà được hỗ trợ từ bốn cái điều kiện kia niềm tin ngon lành chánh niệm ngon lành trí tuệ ngon lành và chánh định ngon lành à, nhớ cái đó tinh tấn là cái cái sự nào cố gắng nào mà nó giúp cho cái thiện pháp của mình ngày một tốt hơn sự cố gắng nào mà nó làm cho cái bất thiện cái ác tâm của mình ngày nó mỏng đi nó ít hơn thì cái nỗ lực đó là tốt còn mà các vị ờ, vinh cớ nảy cớ đối với tôi là các vị gọi là phải là cư sĩ các vị phải đi làm các vị xuyên kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con nuôi cha nuôi mẹ ừ, đó là trách nhiệm cần thiết của một người phật tử ừ, giờ bắt tôi phải sống chánh niệm tôi lấy gì mà tôi ừ, nuôi gia đình dạ tôi xin nói rằng tại vì dốt mới nói như vậy dốt mới nói là tôi không có thời giờ không có điều kiện tôi trách nhiệm các vị vẫn tiếp tục sống như xưa đến giờ yeah cứ đến giờ là ra công sở ngồi vào văn phòng ngồi y như ngày xưa cứ lái xe như ngày xưa cứ nấu ăn cứ tắm rửa cứ sinh hoạt bình thường chỉ có một cái thôi trong cái chánh niệm trong cái trí tuệ rồi cái có người hỏi tôi chứ làm sao mà vừa làm mà chánh niệm tôi, tôi, hỏi quý vị có đồng ý với tôi là có hai cách làm việc là việc cẩn thận và làm việc trong sự bất cẩn các vị đồng ý có hai cách làm việc đấy không đương nhiên là quý vị phải cật đầu rồi có hai cách làm việc một là bất cẩn và hai là cẩn thận thì cái chánh niệm đó là làm việc cẩn thận chứ có cái gì đâu đi biết rất rõ mình đang đi biết tập trung như cái đi thôi Đấy, ngồi biết ngồi lái xe thì mình không có thể nào mà mình theo dõi hơi thở được nhưng mà mình theo dõi cái tâm của mình vẫn lái trên đường nhưng mà tâm mình à, nhớ về cái gì đó để mình nhớ nhung hờn giận tiếc núi khó chịu vui vẻ mình biết rất rõ mình biết rõ mình đang sống trong tâm trạng nào và cái đó đó là thiện hay bất thiện cái này phải học giáo lý rồi nha ừ. chứ phải niềm vui nào cũng là thiện cũng phải niềm vui nào cũng là bất thiện đâu cái này phải học giáo lý mới biết nha ừ thì như vậy thì cái cái cái cái cái cái, cái cố gắng đây là gì cố gắng đây là anh phải là, uh, nhớ rằng bất cứ cố gắng nào uh, cố gắng bất cứ cố gắng nào mà nó được thúc đẩy được nuôi dưỡng bởi bốn cái điều kiện tâm lý kia bốn cái nguồn đạo lực kia và đồng thời sự cố gắng nào mà nó giúp cho cái thiện pháp của mình ngày được lớn mạnh và cái ác của mình nó càng ngày nó càng mỏng càng nhẹ càng vơi càng ít càng giảm đi này thì cái đó gọi là nỗ lực đúng còn cái chuyện các vị đi làm luận nuôi gia đình tôi đâu có cản nhưng mà hãy nhớ cái sự siêng năng trong công việc nó không phải là chấm tình bắn mà chỉ có trong cái trường hợp nào mình cố gắng mà nhắm đến cái mục đích là bào mòn cái ác mà nuôi lớn cái thiện này cái sự cố gắng đó, đó mới được gọi là chánh tinh tấn nhớ nha ừ. và cái chánh tinh tấn luôn luôn được hỗ trợ được bổ trợ và hỗ trợ ừ, được tương trợ bởi bốn cái điều kiện kia đó là tính niệm định tuệ thì được hỗ trợ bởi bốn cái điều kiện đó mà được gọi là chánh chánh định tánh này mà trong chú giải thì rất rõ chú giải tư ưng thì rất rõ là nếu đức tin nếu niềm tin đó, mà nó cần đến những điều kiện hỗ trợ à, thì cái sự tin tấn nó cũng cần đến những điều kiện hỗ trợ gần giống như những điều kiện hỗ trợ đức tin một là phải sống xa cái người làm biết cái mà ở gần cái người mà nó cứ xìu xìu xìu xìu nó ngáp lên ngáp xuống nó ăn rồi nó, nó trầm mệt nó ngậm cái tâm nó leo lên giọng nó nằm nó đọc báo kẹo kẹo kẹo kẹo rồi hả mệt giục tờ báo qua nằm ngủ sống gần cái thứ đó là thấy mụ nậu luôn nhớ nha tránh cái người tránh cái người mà ờ, ngay cả trong tu sĩ cũng vậy mình tránh những cái vị mà lười biếng không có trao dồi học học pháp hành thì nguy hiểm lắm cứ là tới giờ đất y lên cái là cũng tụng ừ, trả nợ quỷ thần xong rồi xuống dưới là là cứ kiếm chỗ nào nó ngồi móc cái phone bấm bấm bấm bấm bấm rồi cười, cười cười rồi nghe này nghe kia gật gật lắc lắc rồi đến giờ ăn cơm cũng tụng chầu ờ, vậy đó ờ, tụng kinh chầu rồi ăn ăn xong cũng về phòng cứ ngáp ngáp ngồi cười cười đó là cái đó là, là, là thua nha là cư sĩ cũng vậy mình tránh cái người mà thiếu tinh tấn những người sống mà thiếu năng lượng thiếu lửa đó nhớ là ngại lắm nha ừ à, cho nên muốn, muốn có được tinh tấn thì cái điều kiện đầu tiên là anh phải tránh mấy cái người lười biếng và phải gần mấy người mà siêng mà siêng siêng cái chuyện đàng hoàng là siêng chuyện tu học á chứ không phải siêng mà chuyện tào lao nha làm ơn đừng có bắt tôi nói rõ tào lao là cái gì nhưng mà có nhiều trường hợp mình không cần kể a mà mình kể rõ cái b tự nhiên nó lội ra cái a nhớ nha ừ. bởi vì tôi kể rõ thì khi cũng đụng chạm tức là sự nỗ lực nào mà nó chỉ xoay quanh chỉ nhằm vào cái pháp học pháp hành thì cái nỗ lực đó được gọi là chánh tịnh tây còn cái nỗ lực nào mà nó không giúp cho pháp học pháp hành nó không giúp cho cái nhận thức về hành trì đó thì nỗ lực đó được gọi là tà tinh tấn à, tà tinh tấn nhớ nha ừ. cho nên những điều kiện hỗ trợ cho tinh tấn mình thấy một là phải xa người làm biến hai là phải gần cái người siêng mà siêng cái gì à, rồi tiếp theo nó là gì ta là cái trú xứ đó nó có thích hợp để mình tinh tấn hay không ngay cả trên bên miến điện nó có những ngôi chùa mà mình ở đó, đó thì mình chỉ có thể ngồi thiền ngon nhưng mà để học giáo lý đó, thì không được miến điện đó nha miến điện đó tại miến điện có những cái chùa vô đó là nhìn là ngồi thiền là ngon nhưng mà chuyện mà mình mà học quá thì mình sẽ ờ, lạc lõng lắm bởi cái đó không phải là chỗ để học mà chỗ đó chỗ hành rồi còn có chỗ thì môi trường học đạo là tuyệt vời nhưng mà để mà ngồi thiền nó rất là khó tôi nói thẳng luôn ví dụ như Sumin Sumin ờ, trung tâm Sumin ở ở dân công á. chỗ đó bà con mình biết và hoặc là mua lâm nhai bao mà mua lâm nhai cái chỗ đó mà ngồi thiền là đỉnh tuyệt nhưng mà hai cái chỗ đó mà bà con có ý mà vô đó mà học tiếng miên điện vô đó để trao dồi giáo lý thì tôi xin can nha vô đó vô trong cái sumin hoặc là vô trong cái mô lâm nhai để mà trao dồi cái kiến thức gì đó là tôi khuyên ờ, thôi à, suy nghĩ lại nha nhưng mà ngược lại các vị về cái trường mà tâm tạng ờ, ở ở Mandali của ngày Gunavamsa Adivamsa ờ, Gunathami Gunathami Adivamsa ở Mandali đó cách Kalama mình là 70 km vô được cái chùa đó là mà các vị muốn ngồi thiền là lộng lộng rồi lộn chỗ vô vô cái là vô quán chè mà đi mua cháo đó là lộn chỗ ừ. bởi vì cái vị vô đó từ cổng là các vị đã thấy cái là 120 ông sư ông dàn ngang và xếp dọc dàn ngang và xếp dọc cứ là rầm rì rầm rì tại trường trường là trường à, tâm tạng mà cứ đọc suốt rồi cái vị ngồi ngồi kiểu gì à, ngồi kiểu gì mà đó toàn là dân học học không không à rồi các vị cứ mình để cái tay đằng nước rúng rồi đi mà chậm chậm dở bước đạp hết thở mỉm cười cái kiểu đó nó kỳ lắm nhìn nó tâm thần lắm nha nó lộn chỗ nha cho nên là phải là một cái chỗ muốn thiền mà là phải đi về thiền viện mà muốn học là phải về học viện à, nó quan trọng lắm rồi muốn tinh tấn cũng vậy là ngoài cái chuyện mà gần người xiên mà lìa người lười á người nhát thì mình phải có chỗ ở nó thích hợp mình để mình đang tinh tấn cái gì thì mình phải ở tích chỗ thích hợp cho cái cái, cái chuyện tinh tấn đó nhớ nha nhớ nha à, nhớ rồi tiếp theo là gì ta là phải là thường xuyên nghĩ nhiều về nó à, tức là biết rằng lúc này mình lười lắm nha lúc này mình lười dữ rồi sau tháng này làm như nó hết pin nó hết lửa sao kỳ ta sao kỳ phải để ý phải để ý phải để ý biết mình đang trong tình trạng nào em ơi lửa tắt bình khô rượu biết mình đang lửa tắt bình khô nha chứ còn mà mình không biết làm được và một chuyện rất là quan trọng nữa là để trao dồi cái sự tinh tấn thì trung kinh có gợi ý một cái đề nghị đó là bên ờ, để trao dồi niềm tin thì mình học đọc và nghe những cái bài kinh mà nó kích thích niềm tin còn để có thêm sự tinh tấn thì mình phải học đọc và nghe ờ, về những cái gương tinh tấn của các các bậc hiền thánh xưa nay thí dụ như trong đó, trong chú giải ghi rất rõ mình hãy tâm niệm thế này cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của thế tôn có được từ từ sự tinh tấn chứ không thể có từ cái người biến lười để nhất trí tuệ như ngài sẽ lại phất để nhất thần thông như ngài một quyền liên ở thì cũng phải có những cái quả vị đó những thành tựu ấy cũng phải có từ sự tinh tấn muốn trở thành là đế thích phạm thiên ác ma thiên tử à, trở thành một đại nhân vật ở trong hoàng vũ càng khôn thì cũng phải là tự tin tấn chứ không ai siêu siêu ảnh ảnh mà trở thành một nhân vật lớn trong vũ trụ thì nó không hề có nha cho nên mình nên nhớ một là muốn cầu đạo giải thoát thì cũng phải tinh tấn thứ hai là muốn thành tựu một quả vị lớn cũng phải tinh tấn và ở ngoài đời không có cái tên nào mà nó ngồi không kẻo kẹt mà nó ngồi bỗng kẻo kẹt mà nó lại gọi là giàu có nước đô đội vách trừ phi nó là cậu ấm mà kế thừa nhưng có một điều ngồi không mà ăn núi cũng lỡ nhớ nha ngồi không mà ăn núi cũng lỡ chứ đừng có nghe nó tập áp của tập ấm của thừa kế rồi rồi muốn ngồi đó mà hưởng không được phải siêng phải siêng mới tạo ra của phải siêng mới giữ được của nhớ cái cái này rất quan trọng nha phải siêng nói thì ngoài đời đó là phải siêng mới tạo ra được của cải mà phải siêng mới giữ được của cải còn không là nó đội nó nó đi hết này cho nên muốn tinh tấn là phải xa người lười gần người siêng thường đọc học những cái gương tinh tấn của hiện thánh xưa nay à, và cái trú xứ và tích hợp và cuối cùng là cái tâm ờ, mình mới luôn nghĩ nhiều về bản thân nghĩ gì không phải là để để lo cho nó mập thay không phải mình nghĩ nghĩa là quan sát mình coi cái xiên và cái lừ của mình lúc này nó ra sao mà để ý hình như lúc này mình là biến con kinh của người ta lúc này là lâu quá là mình không có không có ngồi thiền lâu quá là mình cũng không có nghe pháp lâu quá là trong thời gian sau này như bao tháng này sao mình lừa dữ vậy ta đó phải thường xuyên ở trong Bali gọi là Tadapimutta là vậy đó có nghĩa là phải thường suy nghĩ nhiều về cái ngọn lửa vẫn cháy ở trong lòng mình có bây giờ nó còn cháy hay không nó đang ờ, bùng cháy hay là nó đang leo lét hay là nó tắt ngấm rồi nha và chúng ta phải nhớ một chuyện vô cùng quan trọng thế này mỗi một cái giai đoạn đời thời gian của mỗi giai đoạn đời nó không có cái tác dụng không có ý nghĩa giống nhau được nè tôi đã nói rồi tờ 100 đô la mình đổi ra 5 tờ 20 thì giá trị của năm tờ ấy hoàn toàn giống nhau 100 đô la đổi ra 5 tờ 20 thì giá trị của mỗi tờ 20 ấy hoàn toàn giống nhau tuy nhiên 100 năm của đời người mà chia thành 5 lần 20 thì cái giá trị của 5 lần này hoàn toàn khác nhau thí dụ như từ 1 cho tới 20 là tuổi ngu cái tuổi nó, nó, nó ăn chưa no lo chưa tới à, và cái tầm tầm mà sau 60 đó là nó qua cái tuổi lạnh sau 60 tôi, trong râm tôi biết nhiều người không có chịu cái gì nó 60 mà lạnh gì dạ nó lạnh đó bắt đầu lạnh lạnh là sao từ 60 trở đi chúng ta thường quay về với con người thật của mình trước đây thì mình còn ý tứ mình còn gọi là chăm chút à, còn kỹ lưỡng hơn còn kiểm soát à, nhưng mà từ cái tầm 60 trở đi đó thì mình quay về với con người thật của mình mình quay về con người thật của mình tôi gọi là tủ lắng tủ lắng hồi đầu á 60 trở đi á, thì mình còn bắt đầu bất chấp rồi bất chấp nhưng mà còn trong ý thức Này qua tới 70 thì bất chấp nó nhiều hơn lúc mình không biết không biết mình biết thẹn nữa rồi qua tới 80 thì cái đó nó còn dữ dội nữa và tới 90 là coi như là cái vũ trụ này nó chết hết chỉ một mình mình mình thôi cũng là gì làm ghê đó. nhớ nha như vậy thì mình thấy là trăm năm của đời người chia ra làm thành năm lành thì mình thấy mỗi là mỗi cái 20 nó không giống nhau cho khi mà mình biến lười thiếu tinh tấn mình nhớ giàu cho mình có thọ cách mấy thì cái thời điểm mà tâm sinh lý ngon lành nhất thì không có nhiều lắm thí dụ như trước đây mình không biết đạo thì không nói gì nhưng mà lúc mình biết đạo mình biết thế nào là tự học giáo lý thế nào là sống chánh niệm kể từ giây phút mình biết cái đó thì cuộc đời mình nó mới thật sự có ý nghĩa khổ thay hai cái biết này nè nó chỉ được thực hiện một cách ngon lành khi mà mình còn khỏe và còn tỉnh thôi nhớ cái đó nha yeah chứ còn các vị mà để mà cho nó lê la mà cho tới tầm 60 ngoài mà bắt đầu mà đi cạo tóc cho gọn rồi vào hành thiền viện thì tôi tôi nói thiệt tôi thành thật chia buồn không? lúc đó là thua rồi ờ, và nếu trong room này có ai mà đang là 20 30 mà biết được giáo lý và có niềm tin thì tôi xin thiết tha chân thành dạ. chứ rồi quý vị dầu các vị có dễ ngươi có tà tà có xìu xìu ảnh ảnh có hầu ở ví dầu được nhưng mà phải thường xuyên nhớ rằng cơ hội cái thời điểm vàng á, đang trôi qua nếu mà không tu được gì thì mỗi ngày phải niệm như vậy thời điểm vàng đang trôi qua thời điểm vàng đang trôi qua dầu các vị không có tu nha vẫn tiếp tục ờ, là này nọ đó nhưng mà cứ nhớ hoài cái sáng ngủ dậy là cứ nhớ thời điểm vàng đang trôi qua ừ. bởi vì là cái sức khỏe phải ok đầu óc phải minh mẫn tỉnh táo nằm trong kiểm soát thì các vị mới tu được sẽ có một ngày à, có một cái có một ngày mà các vị muốn ngồi xếp bằng trong 15 phút không phải dễ bao tử phèo ruột gan phổi à, khí quản não bộ lượng đường trong máu cholesterol trong máu nó không có cho nó mà cho nó mà cho lạy nó nó cũng cho đến một cái lúc rồi nó tuổi nó không cho bao tử nó không chịu bao tử nó ngồi lâu nó khó chịu rồi thận năm triệu gan 5 triệu có một cái ngày mà tụi nó rồi, rồi, nó còn là, là, là, là tổng biểu tình là khỏi nói rồi là, là biểu tình mà biểu tình là, ờ, là cá biệt ờ, xé lẻ và biểu tình thì mình đã mệt rồi ừ. cho nên muốn muốn tinh tấn thì mình phải nhớ bao nhiêu đó phải nhớ cơ hội vàng đang trôi qua nha yeah. Ờ, và nhớ rằng là 100 đồng đổi ra hai đổi ra năm tờ hai chục giá trị bằng nhau nhưng mà mỗi cái giai đoạn 20 năm của trăm năm thì giá trị không giống nhau và cái giai đoạn vàng cái thời điểm vàng đó thì của mỗi người nó không có nhiều nha không có nhiều theo tôi đó thì tối đa đó là thời điểm vàng của mỗi người giả định như cái người đó họ sống đến 70 họ chết thì thời điểm vàng của họ đó là theo tôi đó là dao động khoảng 50 năm là tôi đang nói người tu nha không có đi làm lụng nuôi vợ nuôi con tôi mới nói nha tôi đang nói là tu hồi trẻ đó thời thời điểm vàng phải là 20 cho tới là 60 20 tới 60 nghĩa là có 40 năm giống được 50 năm tại vì từ 60 trở đi là nó tùm lum rồi nó tùm lum rồi đó là người mà tu hồi nhỏ còn nếu là cư sĩ thì bất kỳ lúc nào mình biết Phật pháp thì được kể từ lúc đó đúng không bất kỳ lúc nào mình biết Phật pháp thì phải kể từ lúc đó cho đến à, cái tuổi 60 còn nếu mà 60 rồi mới biết thì mình phải kể ngay tại đây và bây giờ right now right here nhớ nha nếu từ 60 trở đi mà mới biết đạo thì các vị hỏi bắt đầu từ lúc nào bắt đầu tại đây và bây giờ rồi hỏi cho đến lúc nào cho đến lúc nào mà mình còn làm được cái chuyện mà học giáo lý và sống chánh niệm còn cái chuyện hỏi đến lúc nào thì khó nói lắm. người ta có nhiều thì người ta mới tính là từ 20 cho tới 60 còn mình mình không có thì mình phải tính tại đây và bây giờ còn cái chuyện sắp tới thì nó được trong vòng 3 tháng 8 tháng 10 tháng 1 năm 2 năm để nó chuyện thành xuôi nhưng mà mình muốn tin tấn nỗ lực mình phải nhớ cái chuyện là nhớ rằng thời điểm vàng đang trôi qua chúng ta không có nhiều cơ hội và tôi nhớ tôi kể hoài cái câu chuyện này là bên ờ, Nam Hàn đó, nó có một cái thiền viện mà các thiền sinh ở đó lâu lâu mà có cái chuyện gì mà hiểm khích mâu thuẫn ờ, gây gỗ nhau mà lên trình cho cho thiền sư đó, thì ngài không bao giờ phân giải ai đúng hay sai mà ngài hỏi mấy giờ rồi thì có lúc mà nói giờ 8 giờ ngài nó trễ rồi thì có lúc họ, ờ, ngày họ nói là 3 giờ ngài nó trễ rồi mà cứ đem lên nét ngày này cái ngày cứ hỏi giờ đó là chuyện chuyện đặc độc đáo thứ nhất lên nét ngày ngày không có xử mà ngày ngày hỏi mấy giờ rồi mà cái lạ thứ hai đó mình nói mấy giờ thì ngày cũng nói trễ rồi thì thiền sinh mà ấm ức lắm thế lạ thì có một ngày kia đó là sau mấy năm trời họ tức quá tức rồi thấy lạ mà thấy sư phụ không có phân giải gì hết ai làm quá thì sư phụ đuổi phù hợp chúng lại đuổi thôi nhưng mà sư phụ không hề giải thích lạ lắm thì cuối cùng họ tức của họ mới kéo nhau lên hỏi sư phụ hỏi thiền sư đó vì sao mà tụi con lên ờ, mắt thầy thì thầy có mấy giờ thầy không có nói chuyện gì ngoài ra cái giờ là sao mà đã về trước mặt thầy có đồng hồ chứ mà thầy vẫn hỏi đó là cái lạ thứ nhất cái lạ thứ hai là tụi con nói giờ nào là ngày cũng nói trẻ hết là sao lên mét ngày 7 giờ sáng cũng trễ mà 7 giờ chiều lên mét ngày cũng ngày cũng nói trễ tụi, tụi con muốn nghe câu trả lời đó tụi con không có gây nhau nữa tại vì tức quá tức bây giờ vì bực cái câu bực cái thái độ bực cái cách giải quyết của thầy mà bây giờ tụi con không còn gây nhau nữa lo tập trung vô cái dặn thầy thôi thì bây giờ mà thầy giải quyết xong gì đó là cái tiền viện này nó là thánh thánh địa đó thì ngài mới khẽ khà ngài nhìn quanh đại chúng thì ngài nói giờ nào mà không trẻ Hả? giờ nào mà không trẻ giả định như bây giờ 6 giờ sáng ông có biết ông sống được tới 7 giờ không có chắc được là sống tới hôm mai mà để dành củ khoai ngày mốt à, cái đó bất kỳ bên Việt Nam nó có câu có chắc là sống đến hôm đến ngày mai mà để dành củ khoai ngày mốt bây giờ mấy ông lên mấy ông mét tôi 6 giờ sáng nhưng mà mấy ông có chắc là mấy ông sống được tới 7 giờ không mà nếu 7 giờ mà mấy ông chết mà giờ này 6 giờ mà ông còn đi cãi lộn có phải trễ lắm không quá trễ rồi nha bây giờ 3 giờ chiều mấy ông chết mà 2 giờ mấy ông còn đi cãi lộn nhau vậy có phải là quá trễ không Hả? lẽ ra mấy ông phải tu trước cái 2 giờ này nữa nè mà giờ nay là 2 giờ một lát nữa mà 3 giờ ông lăn ông chết mà giờ nào mấy ông, mấy ông còn gây lộn nhau nó còn tị hiềm hạnh quẹ với nhau chuyện này chuyện kia rồi bu kiến đậu được có phải là ông đang quá trẻ không ừ? nói đi đúng không mà nếu như vậy thì rõ ràng là thầy có lý do để thầy hỏi già chứ phải có đó là lý do đó lý do thầy hỏi mấy giờ rồi và tiếp theo thầy phải nói rõ là giờ là cũng là trẻ hết tôi rất là thích cái câu chuyện đó, thích lắm tức là thay vì mình phải đi giải thích nó mệt quá rồi phân giải đứa này phải đứa kia trái thật ra trong cái tinh thần rốt đó của độc khi mà mình có cái ý đôi co đó, thì mình đã sai rồi nói theo cái tinh thần thế gian thì đúng trong một cái cuộc mâu thuẫn thì, thì thằng tèo có thể nó phải hơn thằng tí đúng thằng tí là thằng đi kiếm chuyện thằng tèo đúng đó là đó thì thế gian nhưng mà nói trên cái tinh thần là đạo học rốt ráo của người cầu giải thoát thì khi mà anh có cái lòng mà phân giải đó và anh đã sai rồi à, sai để bậc thánh không có thiết tha cái chuyện đó không có quẩn tiếng năm kỳ nó kêu là có quẩn này à, nó quẩn mà cái chữ quẩn thì nó hay lắm người Việt Nam mình dân Nam Bộ đó nói chữ quẩn mình hiểu kỹ quẩn là cái gì quẩn nó từ tiếng Hán là hoãn hoãn có nghĩa là làm chậm lại à, mà chúng ta vốn dĩ không có thời gian để chậm lại bất cứ chuyện gì hết nhớ nha điều đó mà chữ hoãn đọc thôi âm xưa Việt Nam mình nó có nhiều có những giai đoạn lịch sử mà người ta vì chẳng hạn như vì lý do kỵ quý làm sao đó mà người ta phải đọc khác đi vài cái âm gốc ví dụ như hoa đọc là huê hoa huê trường tràng chu châu vũ võ thiền thành ví dụ như vậy nhớ nha thiền có rê thì ở đây cái hòa này à, trong kinh nói có một lần đó có hai cái bị tỳ kheo phàm phạm, phạm phu và phạm đó thì có từ nam bộ là phạm trớt á. phạm trớt nghĩa là phạm trầm trăm á. hai vị đó vì, vì, vì hiểu lầm hiểu lầm một vị a la hán Ờ, rồi mới đâm ra giận giận rồi mới bắt đầu mới nghĩ ra cái chuyện vu cáo ngài nói ngài là lắp lắp lắp lắp lắp lắp thì à, hai vị mới vào mắt phật rồi ngài đắp mình là bút tát ừ, thì theo đắp mình là nó làm vậy vậy đó thì vị đắp mình lá là vị a la hán đức phật ngày ngày không có nói ai đúng hay sai ngài nói hãy cho người đến gặp đáp đắp mình là bút tát nhân danh như là nói là như là muốn gặp gặp đáp đắp Amalaputa thì trong vòng 3 giây thì ngài đáp đắp Amalaputa có mặt để Phật hỏi đến này đắp này này đắp có đúng có đúng những vị tỳ kheo này nói ngươi làm chuyện đó có đúng hay không nó bị bê bối gì có đúng không thì ngài nó mới trả lời Phật thế tôn thế tôn biết con mà bị thấy không gặp mình thì mình sẽ hùng hổ nhưng mà vị đó bây giờ người ta lên nó la hán rồi người ta không còn cái hơi sức nữa không có hơi sức nữa ngài chỉ hỏi bạch thế tôn ngài thế tôn thế tôn biết con mà đức phật nói không trong trường hợp này ngươi không thể nói là ta biết ngươi bởi vì cái chuyện nó có mình ta và ngươi biết nhau thôi mà đại chúng họ cần nghe một cái câu trả lời thì lúc đó nhà mới nó bạch thế tôn con không có làm chuyện đó đều thấy là có câu chuyện đó mình tưởng câu chuyện đó nó thường mà nó sâu lắm bị chờ tôi một second à, alo xin lỗi bà con tuyết rơi cái người nó bị cảm nó bị cảm nhiễm cảm nhiễm thương hàn rồi à, thì ngày này đức phật nói là ta biết ta biết ta biết ngươi và ngươi cũng biết là ta biết ngươi à, nhưng mà đó là thầy trò mình biết nhưng mà cái đám này nè họ không biết họ cần nghe một lời đáp cụ thể dễ hiểu thế là người nói bạch thế tôi nếu vậy thì con xin nói rõ con không có làm chuyện đó đấy rồi một lần khác có một vị đi kheo cũng giận ngày sau lợi phát quá giận cũng lên cũng mách cái đức phật như này nó bạch thế tôn ngài sa phất đã là vậy đã là, là coi thường con đã cư xử với con kiểu coi con không ra gì lắp lắp lắp lắp thì ngày đức phật ngài nói là hãy nhân danh ta mà mời sa là phát tới đây thì ngày sẽ là phát tới ngày nói này sẽ là phật có đúng như là vị tỳ kheo này nói là ngươi coi thường ờ, bạn tu cư xử một cách gọi là khinh rẻ có đúng không thì ngài thoát ngày không có nói là có hay không mà nó bạch thế tôn ngay cái thân này tôi đã coi nó là không có ra gì thân của con nè mà con câu nó không có ra gì con coi nó giống như một cái xác cái xác thúi gì đó tiếng Bali kêu là kunapa nha con coi cái thân của con như là một cái xác thúi mà chưa có chôn vậy đó thì con con nghĩ rằng con không có đủ cái điều kiện tâm lý để mà con coi thường con trà đạp con xem rẻ con coi nhẹ ai hết ngay cái thanh này nè của con nè mà con coi nó là một cái xác thúi một cái cú nập bát chưa có chôn mà bây giờ chẳng qua bây giờ con phải còn chưa có tắt thở con phải ráng con kéo lê nó trong cái quãng đường trong cái quãng đời nó có quãng cái đoạn đường còn lại thôi thì cái trong cái tâm tình ấy con làm sao mà có đủ yếu tố tâm lý để mà con con trà đạp bạn tu được tuy nhiên nếu bị ở giận con là con cũng xin có lời xin lỗi người vậy đó Phật thấm cái cách nói của mấy vị đó không phải là mình đọc cái chuyện đó mình để mình khen nói trụ sao mà trí tuệ quá làm sao mà từ bi quá là sao không những không phải mà cái cái chiều sâu của mấy câu chuyện này là gì là các ngài không có thiết tha cái chuyện mà thị phi mệt lắm mà hợp lắm nó mới cần thiết nhớ nha thì mình nghi vì mình nghĩ đến các bậc đại thánh như vậy cái lòng mình nó, nó thêm lửa thì biết không phải thêm lửa nha tính tấn và tính niệm thì niệm cũng vậy muốn ờ, gọi là hiểu được lời Phật không đây có ba cái muốn muốn hiểu được lời Phật muốn gọi là an toàn an lành trước phiền não và muốn thành tựu được kết quả vị giải thoát thì anh không thể nào thất niệm là vì sao trong thời gian này tôi gần chết rồi tôi coi như chỉ tay nó, nó bị cắt mát hết rồi ừ, chết chết cái uh, quan trọng nhất là chánh niệm nhớ nha tại sao mà đức thế tôn trước khi niết bàn đặc biệt là nhấn mạnh pháp môn cái niệm xứ này anh đang đa những gì mà bậc đạo sư vì cái lòng thương Ừ, cho các đệ tử mà phải thực hiện thì ta đã làm hết cho các ngươi rồi nè anh ta khi mà ta không còn nữa thì các chúng tỳ kheo phải nhớ rằng phải sống ừ, lấy giáo pháp làm thầy chưa hết hãy nương tựa chính mình hãy nương tựa chánh pháp không có nương tựa vào cái gì khác ngoài ra và thế nào là nương tựa chính mình thế nào là nương tựa chánh pháp ở đây nè anh đang à, vị tỷ kheo tinh cần tỉnh giác chánh niệm tu tập thân quán niệm xứ thọ quán niệm xứ tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm niệm xứ để diệt trừ tham ưu ở đời đó là cái cái cái cái cái, cái nội dung vô lý mà ngài chốt lại sau cùng trong cuộc đời tại sao cái niệm nó quan trọng như vậy là lý do rất là đơn giản mình sanh tử là bởi vì mình ờ, còn chạy theo cái thích còn đi trốn chạy cái ghét vì trốn chạy cái ghét cho nên chuyện bậy cỡ nào mình cũng làm hết mà vì theo đuổi cái thích cho nên chuyện bậy nào mình cũng làm hết mà vì thất niệm cho nên mình không biết rằng mình đang trốn chạy cái gì và đang theo đuổi cái gì để tôi nói các vị nghe nghe kịp luôn không tôi nói lại lần nữa sanh tử nó đi ra từ cái chuyện từ hai việc một là mình trốn chạy cái gì đó hai là mình kiếm tìm cái gì đó do kiếm tìm cái mình thích cho nên chuyện bậy nào mình cũng làm mà do trốn chạy cái mình ghét cho nên chuyện bậy nào mình cũng làm hết trốn chạy cái mình ghét là gì sợ nghèo sợ dốt sợ bị người ta coi thường sợ xấu sợ già ráng đi làm để hết nghèo để có tiền chữa bệnh để, đừng có đau đớn rồi ráng có tiền để đi thẩm mỹ cắt sữa bơm cho ngó coi nó được làm răng sứ à, bọc à. Ờ. thì vì cái thích vì cái ghét là chuyện nào mà cũng làm à. buôn vua bán chú buôn thần bán thánh à. mãi quất cầu vinh phản phúc lừa thầy phản bạn cỡ nào mình cũng làm hết Đấy. mà cái anh mà sống chánh niệm ấy thì ảnh liên tục biết rõ rằng mình đang sống với cái gì mình đang ghét cái gì mình đang thích cái gì mình đang theo đuổi cái gì mình đang trốn chạy cái gì thì mấy cái đó được Đức Phật ngày dùng một từ một rất đơn giản đó là tham ưu vì đi theo tinh cần tính chánh niệm tỉnh giác à, tu tập thân thọ tâm pháp quán niệm xứ để gì trừ tham ưu ở đời thì tham đây là theo đuổi cái mình thích và ưu là trốn chạy cái mình ghét à, chứ không phải hết nhớ nha ừ. mà chỉ có cái sống chánh niệm thì mình mới biết rõ ồ bây giờ là mình đang theo đuổi cái gì mình đang thích cái gì và mình đang bực mình cái gì chỉ có chánh niệm nó mới khi mà chánh niệm nó phát hiện được cái đó thì cũng cùng lúc đó bốn cái kia nó bèn có mặt đó là tấn là tính tấn định tuệ nó cũng phải có mặt ừ, nhớ cái đó nhớ cái này rất là quan trọng và chỉ có sống chánh niệm mà có nhiều người họ nói hoài nó rằng con không có thời gian tu thiền ừ, tứ niệm xứ mà không biết biết không biết thầy nào kinh nào mà dạy họ một cách quái gở như vậy làm sao mà cái, cái tứ niệm xứ mà có thời gian được không biết họ hiểu cái chuyện niệm đây là cái gì mà họ cứ nói là con không có thời gian tôi nói làm lần nữa cái người hành giả tứ niệm xứ họ sống rất là bình thường chứ trừ ra là họ hiểu sai họ hiểu sai họ mới nói là họ không có thời gian tứ niệm xứ và chính vì hiểu sai nó mới đẻ ra mấy loại hành giả mà quái gở tức là đi đứng bình thường mà trong chánh niệm là không chịu đi mà làm như là mới xuất diện mà mới vừa bị mổ mà lục phủ ngũ tạng đó đi mà tao nói sợ đứt dây chằng hay cái gì đó mà cứ đi cái dở nó từ từ từ từ từ từ, từ rồi cái ăn thì hả họng nó đưa từ từ, từ giống như robot mà nó bị hết pin tôi lại mấy bố hiểu sai cứ sinh hoạt bình thường và có rất nhiều người hỏi tôi sư ơi đâu có được mình tu mình phải chậm tôi đã hỏi hỏi thế này cô ơi trước khi mà cô biết tứ niệm xứ cô sinh hoạt cái tốc độ nó có giống người ta có nó có có giống tôi nói cô nhớ nha cô nhớ cô trả lời là cô giống tao bị tôi hỏi cô thêm câu nữa lúc mà cô không có biết Phật pháp gì hết á cô có thể vừa lái xe mà cô vừa giận vừa nhớ một người nào đó không có được chứ được được đó thì bây giờ y chang vậy cô vẫn lái xe nhưng mà thay vì ngày xưa là cô vừa lái cô vừa giận thằng bè cô vừa nhớ thằng tí bây giờ cô đổi cái vụ nhớ vụ giận cô lắp nó vô bằng chánh niệm tao ngày xưa cô làm bếp bằng con dao cán nhựa bây giờ cô đổi bằng con dao cán ờ, cán, cán gỗ chỉ vậy thôi chứ tôi đâu có bắt cô thêm một con dao cắn gỗ cầm một lúc hai dao đâu có cô làm bếp mỗi lần một dao thôi nhưng mà ngày xưa là cán nhựa bây giờ là cán gỗ mà bây giờ cô than nó không con có thời gian khổ con có thời gian để cô xài cái cán nhựa của sư u mê ngu xuẩn nha tôi đưa cô cán gỗ là cô luyện cái cán nhựa đi cô cầm cái cán gỗ này ngày xưa cô lái xe mà vừa lái vừa giận đúng không vừa lái vừa nhớ người này người kia đúng không vừa lái vừa toan tính chiều nay đi shopping ở đâu đúng không chiều nay sẽ ăn cái gì chiều nay sẽ gặp ai ở đâu lúc nào đúng không đấy bây giờ cũng y chang như vậy mà thay vì bây giờ hồi xưa là cô bằng tham bằng sân à, bây giờ cô đổi nó bằng chánh niệm thôi hồi xưa bằng cán nhựa con dao cán nhựa giờ đổi bằng dao cán gỗ chứ mà nhiều đó tôi và hiểu đúng như vậy thì không có nói ngu sững rằng tôi không có thời gian cứ sinh hoạt bình thường khi hiểu đúng thì mình sẽ không mắc vào hai cái này một là không có nói rằng là không có thời gian thứ hai khi mình hiểu chánh niệm là cái gì thì mình không có mà tu cái kiểu là rờ, rờ, rờ tu mà để cho người ta thấy không tu để mà gây cái hình ảnh tạo ra hình ảnh phản cảm không có cái sinh hoạt bình thường bình thường trước đây tốc độ nào bây giờ giữ nguyên cái tốc độ đó giữ nguyên cái tốc độ đó nhưng mà trong sự, sự, sự cẩn thận thôi thí dụ như tôi đã nói rất là nhiều lần mình đặt cái bàn chân trần của mình lên trên một cái vũng nước một cái thảm cỏ mà mình nghi ngờ ở dưới nó có biển chai có cảnh gai thì mình sẽ đặt lên nó một cách rất là cẩn thận dễ vẹt thôi hoặc là trong kinh đức phật mình nói là giống như mình đội trên đầu mình một cái thao dầu đầy mấp mé thì khi mình đội cái thao dầu như vậy đó thì mình đi sẽ đi rất là cẩn trọng bởi vì nếu không khéo nó sống sánh nó tràn xuống ướt cái mặt của mình dầu không à cho nên ngài mới nói là giống như một cái người mà đầu cái thao dầu đầy ở trên đầu vì không muốn dầu nó sống sánh nó tràn ra cho nên họ phải đi cẩn trọng như thế nào thì vị tỷ kheo cũng sống chánh niệm y chang như vậy đó hoặc một người con gái về nhà chồng ăn uống ờ, ngồi đi đứng sinh hoạt phải ý tứ không muốn bị mẹ chồng la không muốn bên nhà chồng đánh giá nhận xét lặp lặp lặp lặp thì mình hơi ý tứ mình chừng mực một chút thì cái ý tứ đó chính là chánh niệm yeah. mình biết rõ mình đang trong cái tình trạng nào và biết rõ cái gì nó đang diễn ra đang xảy ra đang có mặt đang tồn tại đang tiếp diễn đang hiện hữu thì cái đó gọi là chánh niệm thiền tứ niệm xứ là cái gì là biết rõ cái hao và cái what hao là biết rõ mình đang ờ, hoạt động ra sao còn what là biết cái gì nó vừa xuất hiện đang đi biết là đang đi đó là biết hao và đang đi như vậy mà cái tham sân si từ bi hỷ xã nó có mặt thì mình biết đó là what biết rõ cái hao cái quát thôi nhớ nha thì biết rõ cái hao nó, nó chính là niệm mà biết rõ cái watt đó là tuệ khi mà mình sống chánh niệm thì tự nhiên cái tâm mình nó, nó có là trở thành một cái nền tảng tốt để cho trí tuệ nó xuất hiện nó làm việc xưa nay tại sao cái đầu mình nó ngu nó bư nó thú vật nhiều hơn là con người cái phần con nó nhiều hơn phần người là tại sao là bởi vì mình thường xuyên thất niệm mà hãy niệm mà nó mất á thì cái trí nó chen vào chỗ nào nó không có nền nó không có nền các vị phải đồng ý với tôi một chuyện có những trong thế giới sinh vật có những cái loài động vật có những cái loài thực vật mà nó phải có mặt trong một điều kiện thích hợp nào đó chứ không phải là muốn đâu được thí dụ như cái cây chôm chôm những những cây sầu riêng bông bông măng bông bông măng cục nó có những loại cây nhiệt đới nó không thể còn mặt ở xứ xứ mà hàng đới được thậm chí ôn đới chứ chắc lên nổi nữa nha thì mỗi một cái động vật thực vật khoáng vật nó đều cần đến một cái điều kiện một môi trường tương ứng nó mới có mặt được thì cái pháp bất thiện và pháp thiện nó cũng y chang như vậy nó cũng cần đến một cái nền tảng một cái background thích hợp để mà nó có thể sinh sinh trưởng đấy thì trí tuệ nó chỉ có thể có mặt trong một cái tâm thức có niệm có định thôi và nói rộng ra nữa là nó chỉ có mặt trong một cái tâm thức mà coi như là có sự hỗ trợ của mấy cái kia nhớ nha nói theo Atidam thì có trường hợp là có tâm thiện ly trí có trường hợp là có tâm thiện ờ, là hợp trí à, không phải lúc nào cái tâm thiện cũng có trí nhưng đã là tâm có trí thì lúc nào cũng phải có đủ niệm à, đủ ờ, tính niệm tính niệm cần định lúc nào chúng ta có đủ nhớ cái này nha nhớ nha dầu đó là tâm hỗ trợ cũng phải có nhớ nha tôi nhắc lại tâm thiện thì có hợp trí và ly trí nhưng mà đã là tâm hợp trí thì bắt buộc nó phải đứng trên cái nền của chánh tính này chánh tính của chánh cần của chánh định và của chánh niệm thì cái đó mới gọi là cái chánh kiến chánh trí mới gọi là tuệ quyền được nhớ nha cho nên là muốn có được cái chánh niệm này cũng y chang như vậy cũng có những điều kiện hỗ trợ chánh niệm là sao là một là xa cái người xa cái người là quên nãy tôi cần kể sót cái nữa là bên cái định nó trao muốn đến tấn niệm ít chưa giảng tới định mà chưa giảng tới định chưa chưa thì muốn có được tính tấn niệm thì muốn có cái niệm ấy muốn có cái niệm mà mạnh đó, thì cũng phải y chang như là những nguyên tắc trước chuyện đầu tiên đó là phải có một cái biện pháp đặc biệt đó là gì là biết mình niệm yếu thì phải áp dụng những biện pháp cài cấm trí nhớ tô đậm hồi ức và ấn tượng biết tiếng việt tôi nói có nghe kịp không nếu ừ. biết chánh niệm mình thiếu thì mình phải tìm những giải pháp phải áp dụng những biện pháp mà cài cấm ký ức và tô đậm trí nhớ là sao đồ đạc phải ngăn nắp trong bếp con dao nó phải nằm ở cái ngăn đó dao kéo phải nằm cái đồ gì mà dao cũng phải nằm ở ngăn đó các loại giấy nướng à, các loại bao bì phải nằm ở cái ngăn đó ly tóc thủy tinh nằm ở ngăn đó đồ gốm sứ nằm ở ngăn đó chảo mà chống thấm nằm đây chảo inox nằm đây muỗng nĩa phải nằm ở đây Đấy, lò nướng lò vi sóng phải nằm ở đây nhớ chỉ tay bạn tắt đèn tối thui cướp điện thò ta vô chính xác nó nằm ở đâu và mọi thứ trong nhà nó được sắp xếp trong một cái trật tự như vậy mình sẽ không bị rối mà cái rối nó vốn dĩ là kẻ thù của chánh niệm tất cả nó phải đi vào cái trật tự nó đi vào cái ngăn nắp rồi cái gì cần ghi chép thì phải ghi chép trong nhà thí dụ tôi ví dụ cho đây tôi không có bắt mọi người phải làm y chang trăm phần trăm những gì tôi nói nhớ nha ví dụ có những người họ trên bàn cái trên cửa là ra vô nó có cái sai bọt cái bàn sẽ bỏ tiếng năng cái bàn gì mình tạm hiểu là cái tủ giày đi cái đó thì cái trong đó có trên đó mình trên tường mình treo một cái tấm bảng à, để mình ghi những chuyện cần thiết để mình à, mình sắp ra khỏi nhà mình liếc lên đó ăn cái mình ở xa mình về mình liếc nó ăn cái coi ông xã bà xã có ghi gì đó hay không à, hoặc là mình sắp ra khỏi nhà mình có coi cái mình cần làm cái gì trước khi đi hay không đó và trong bàn viết trong phòng ngủ mình cũng có một cái cuốn sổ nhỏ để mình ghi nốt những ghi chú nhớ nha ừ thì đó gọi là phải áp dụng những biện pháp gọi là cài cấm trí nhớ à, rồi cái gì nữa tô đậm hồi ức trong kinh ghi rất rõ bây giờ các vị hỏi kinh nào kinh nào dạ kinh mi tiên nha. phần đầu của kinh mi tiên nha. phần đầu phần đầu đây có nghĩa là một phần một phần ba hay là một nửa của của cuốn hai cuốn hai mi tiên nếu mà in thành ba cuốn nhớ nha ừ, tôi nhớ vậy đó một phần ba là một nửa kinh nguyên tiên hai nói, nói về 22 cái cách mà mà mà, mà gây dựng cái chánh niệm ấy, thì 22 tôi dòm tôi liếc tôi gom là còn có mấy điều không có nghĩa là áp dụng những biện pháp cài cấm trí nhớ và tô đậm hồi ức ấn tượng để làm chi ví dụ như mình phải cái ghi chép hoặc là mình mình phải dùng biện pháp đọc ví dụ như mình muốn học bài á mình muốn học bài cho nhớ thì tự mình chế ra những cái dấu mốc chế ra những ấn tượng Ừ, để mà mình thuộc bài nó lẹ hơn có người họ học bài bằng họ, họ, học muốn cho nhớ họ xài tay có người họ xài bằng mắt có người audio có người video ok ừ. thì đại khái nó là cái cái cái, cái yếu tố đầu tiên để để mà, mà gây dựng chánh niệm nó chính là áp dụng những biện pháp cài cấm trí nhớ và tô đậm hồi ức ấn tượng này là vậy đó và đặc biệt trong đó là cái chuyện mà đồ đạc phải ngăn nắp trật tự chính cái này nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong cái chuyện tu tập chánh niệm thứ hai là khi mà mà mà, mà mình sống có ngăn nắp vậy đó trong đời sống mình có những nguyên tắc đồ đã có nguyên tắc có trật tự mà trong cái sinh hoạt mình cũng có nguyên tắc trật tự giày dép rồi giờ giấc sinh hoạt cái nào mà nó nguyên tắc được thì nên đưa nó vào nguyên tắc để chi để nuôi dưỡng chánh niệm chứ không phải nguyên tắc để là trở thành cái người mà là kỹ tính nhớ nha chà cái vụ này quan trọng rồi đừng có nguyên tắc khô cứng và thiếu trí vô tri đến mức trở thành người kỹ tính kê re cắt rác cái thứ này xài cũng có vô đàn ông mà quá trời như vậy thì là, là, là lâu ngày là đổi giọng và rụng râu nhớ nha ừ. mình là trật tự và ngăn nắp để trao vào chánh niệm chứ không phải để trở thành người kỹ tính nhớ nha ừ. rồi cái thứ hai là phải xa cái người thất niệm cái người mà lắng sang sang quên đầu quên đuôi là không được ở gần phải ở gần cái người điềm đạm bình tĩnh chánh niệm tốt đặc biệt là hành giả có một vài người quen của tôi họ nói họ nói trời ơi xa thì viện về sẽ biết cả tháng nhớ gì lắm nhớ nhiều cái lắm nhớ thứ nhất là trong thời gian đó mình sống chánh niệm an lạc người lắm và trong thời gian đó là bao nhiêu cái chuyện đời tục sự là mình quên hết an lạc thứ nhất là mình sống trong chánh niệm cái an lạc thứ hai chị biết không mình chung quanh mình bạn tu mình không có nghi ngờ ai mình không có sợ ai làm phiền mình hết trơn và cái thứ ba là cái hình ảnh mà ta chánh niệm nhiều khi mình đang phóng chật đang thất niệm mà mình thấy người ta chánh niệm tự nhiên mình bèn nhớ về và ở đây tôi xin mở ngoặt ừ, nói nhỏ một chuyện ừ, các vị cũng không nên làm cho người ta nghe nó kỳ tôi không có chủ trương mà tu hành mà đeo tượng Phật Ờ, bởi vì tượng Phật mà đeo ở đây vừa bất tịnh vừa bất kính vừa bất xứng mà cũng vừa không có được ghi nhớ tôi cũng không có thích quý vị tu bằng cách là ừ, diễn tu mà đeo chuỗi chuỗi tay chuỗi cổ cho người ta nhìn nhưng mà có cái này tôi thấy hay nè nên xài phong linh phong linh Calama nó tháng tư này đó nếu không có cái, cái covid mà nếu mà nó ok đó thì tháng tư này mình khánh thành nè đấy cánh thành một nửa ừ. theo cái lực của miếng điện không phải lực là không phải lực pháp lực ngoài đời mà lực cũng đạo là khi làm được một nửa là phải cánh thành trước Điện lỡ mình thí dụ có bề gì đó thì cũng ok và chưa kể khi mà mình cánh thành nửa chừng vậy thì cái đạo tâm nó được củng cố thì là tháng tư này là tháng tư 21 năm 21 nhưng mà bây giờ tôi đã chuẩn bị cho cho Calama một cặp phong linh mà phong linh của tôi là ném từ cái hàng thượng thừa công phu tôi chưa từng gặp ở trong cái chùa miễu nào mà có cái đó tôi không có thích đại hùng trung mà tôi mê phong linh vì cái phong linh đó, mình phải mặc định hiểu chứ mặc định mặc định có nghĩa là mình tự mình là dặn lòng mình nghe tiếng phong linh beng beng chung gió là phải trách nhiệm nó rất là hay bởi vì cái cái chuông là phải có người đánh không mỏ là phải có người gõ nhưng mà cái phong linh là cứ là mình đang có mặt ở nhà hay là ở thiền viện mình cứ nghe nó, kinh công kinh công binh bông là nhớ ô ô mình thất niệm nhớ nha cái phong linh mà treo trên phong linh mà với cái mục đích như vậy thì phong linh rất là nên và tôi đặc biệt là recommend ờ, khích lệ bà con xài cái phong linh dĩ nhiên là tùy cái môi trường mà mình xài lớn hay bé ờ, mà tôi có một cặp phong linh mình nó to tới trời một cái nó bằng stainless steel bằng inox không xét một lọ cái nó bằng nhôm mà nhôm aircraft grade nhôm nhôm nhôm, nhôm xịn đó ờ, to một ờ, một ờ, một một ống như vậy là một mét thì dĩ nhiên nó nó có xe dịch mét rồi tám tắc bảy tắc sáu tắc mà cái dài nhất là mét hai ừ. mà cái tiếng nó, lên tới là chín tầng trời cũng phải nghe mà trong Calama nó đâu phải là khu dân cư mà nằm ở đồi cao thì nó đánh là nó thiền miệt mài đường dài luôn Đấy thì cái tôi đang nói về chánh niệm tôi muốn nói cái phong linh hồi nãy tôi có nói là mình muốn có chánh niệm mình nên áp dụng cái biện pháp nào cài cấm trí nhớ tô đậm hồi ức ấn tượng đấy là vậy có nghĩa là ngoài cái chuyện là ngăn nắp ra đó ngăn nắp trật tự ra mình cũng cần đến cái gì đó nó mang cái có cái tác dụng là đánh động cái, cái trí nhớ của mình đấy. thì mình phải có một cái mặc định với bản thân mình nghe tiếng chuông gió là chánh niệm nha đó có nghĩa là cứ một mình đang làm mình đang sinh hoạt trong phòng hay là trên thiền đường hay là đi lang thang ngoài đất đất đi ngoài vườn của thiền viện làm mà mình nghe kinh công kinh công là là mình phải quay về quay về và nhìn lại hay lắm tôi không có ăn quê hồng commission với ai hết nhưng mà tôi đề nghị trong room này nên có cái phòng linh đương nhiên là tôi không biết cái nhà cái vị nó ở cái chỗ nào có thể treo được hay không nhưng mà nếu ai mà có điều kiện nên treo dùm một cái phong linh hay lắm nhưng mà treo với một cái tâm niệm rõ ràng nghe tiếng chuông gió lòng quay về chánh niệm nha vì cái chuông mà chuông đấm đó là phải có người chuông gõ là phải có người nhưng mà riêng cái chuông gió là không hệ trời còn có gió là ta còn nhớ nhau nhớ rất là hay nhớ nha cho nên cái chuyện thứ nhất là coi như là mình phải có một cái áp dụng những biện pháp gọi là cài cấp trí nhớ và tôi đậm hưởng ấn được thứ hai là phải sống gần cái người có chánh niệm thứ ba là phải xa người thất niệm Đấy. và cái thứ tư đó là cái như là cái trú xứ rất là quan trọng trú xứ rất là quan trọng mình ở chỗ nào có những cái chỗ mà mình muốn sống chánh niệm rất là khó tin tôi đi muốn nhảy đầm muốn ăn nhậu là phải có chỗ thích hợp muốn đi săn bắn muốn đi câu cá là còn phải có chỗ thích hợp nói gì là cái chuyện mà sống chánh niệm quý nói gì bởi đó là lý do tại sao trong kinh có cái chữ gọi là papiru đi savaso phải sống ở chỗ nó thích hợp cho cái công việc mà mình đang làm cho cái mục đích mà mình đang nhắm tới papiru đi savaso đó, đó như vậy đó ừ, nhớ cái đó quan trọng cho nên cái điều kiện tiếp theo của chánh niệm là anh phải có một chỗ thích hợp và cái cuối cùng là ta đã thấy mất tất cả có nghĩa là lòng mình luôn nghĩ về cái chuyện trao dồi chánh niệm biết rất rõ lúc này chánh niệm mình nó đang trầu sụp thế nào biết rất rõ để mà kịp thời có những biện pháp gọi là dàn xếp trưởng dưỡng nuôi lớn nhớ nha quan trọng lắm à, niệm đó là niệm và định cũng vậy à, định là là, là chánh niệm tôi, tôi nói về niệm là mình phải nói đủ vụ là bốn niệm xứ nhưng mà cái đó tôi đã nói ba trăm lần rồi cho nên đây tôi chỉ nói về niệm thôi đấy thường xuyên thường xuyên và hồi nãy đầu bài giảng tôi có nói bài giảng hôm nay tôi sẽ nói nhiều về cái đồng hồ đồng hồ dầu đồng hồ mechanic đó là đồng hồ khoa đồng hồ tự động đồng hồ lên dây đồng hồ năng lượng mặt trời đồng hồ bằng thân nhiệt kinesis hay là đồng hồ chạy bằng một cái ờ, lực vật lý như atmos chẳng hạn thì tất cả đều cần đến một cái cái, cái sự tác động nhất định yeah thì bây giờ mình nó lên dây hoặc là tự động nó là mình phải làm sao để cho cái cái cái, cái dây thiệu nó được đầy ấy, thì nó mới chạy được thì ở đây cũng vậy muốn cho cái đạo tâm của mình mà nó liên tục muốn cho cái chuyện tu học của mình nó được là ờ, là thường xuyên không gián đoạn là mình phải cần đến cái chuyện lên gì có mà lên bằng cách nào thì tính tấn niệm định tôi đang tôi đang nói mà tôi đang nói cái định mà ừ thì cái định ở đây nó là cái khả năng tập trung tư tưởng định nó có hai trường hợp định tính từ sơ tính từ cận định trở lên thì được gọi là định đó là định có bậc thượng căn còn mình nó là bậc hạ căn thì mình chỉ có mà một loại định sát na sát na định thôi thượng căn là người ta có được gọi là, là, là từ cận định trở lên có nghĩa là người ta có khả năng gọi là gọi là gọi là tập trung trong vòng nhiều giờ đồng hồ cho đến nhiều ngày đồng nhiều ngày hay là nhiều giờ nhé Dạ. còn riêng mình á, thì mình mà hạ căng thì mình nhất là thời mạng pháp bây giờ mình chỉ có sát na định có nghĩa là cái năng tập trung ngắn hạn ngắn hạn ngắn hạn ngắn hạn dạ. và nhiều cái ngắn nó cộng lại thành ra dài nhớ nha nhiều ngắn cộng lại thành dài mà ngắn liên tục có thể mới, nó mới cộng lại thành được thành dài còn nếu mà ngắn mà cái kiểu mà mà mà mà, mà đứt khúc á, thì không không được nhớ nha thì phải có khả năng định tâm thì mới chánh niệm nó mới lên nổi phải có khả năng định tâm thì trí tuệ mới làm việc được nhớ cả đó thì sau đây là những điều kiện để cho quý vị có khả năng định tâm tốt điều kiện đầu tiên là gì đó là học kỹ các đề mục wow học kỹ các đề mục này cái object này cái object để mà, mà tập trung tư tưởng object for concentration những cái đề mục để mình tập trung tư tưởng gồm có cái gì thì trong kinh nói là mình uh, có 40 đề mục và trong đó mình thấy có mấy đề mục phổ biến đó là mình ờ, tập chú vào xanh vàng đỏ trắng và một cái đốm màu xanh đốm vàng đốm đỏ đốm trắng gọi là tập trung vào ờ, đất nước lửa gió là tập trung vào một miếng đất hay là một ngọn lửa một khe hở hay là một uh, đất nước lửa một cái tô nước nha để niệm một tô nước một dòng dòng nước một uh, vũng nước để niệm đất nước cho nó hư không ánh sáng hư không tức là một khe hở à, cái khe hở đây đó, khe hở mà mình tập trung vào cái ánh sáng của khe hở đó còn cái niệm gió là mình tập trung vào hơi thở vào cái khe hở nhưng không phải là tập trung ánh sáng của nó mà tập trung cái gió nó thổi xuyên qua khe hở đó hoặc là mình tập trung vào một cái sự lay lắc của cành lá nào đó thì cái đó cũng gọi là đề mục niệm gió nhớ nha ừ. à, rồi mấy đề mục còn lại như niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm thí niệm giới niệm thiên niệm hơi thở niệm bất tịnh niệm tử thi đấy niệm uh, niết bàn ờ, niệm thực phẩm bất tịnh tùm lâm hết tổng cộng là ba là 40 đề mục thì cái chuyện đầu tiên mà muốn có định là anh phải học kỹ các đề mục nếu không giải thích trong room chắc không hiểu ủa tu định là mình mới hành trì mà tại sao ông trong kinh bắt mình phải học kỹ dạ là có lý do học kỹ là sao học kỹ đây có nghĩa là mình biết là muốn tu đề mục các phải trải qua những chuẩn bị gì để một nước đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ngư không ánh sáng niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm thức niệm giới niệm thiên thì mỗi một niệm một như vậy cái cách niệm nó ra làm sao tại sao phải học kỹ khi mà mình học kỹ như vậy mình mới không bị thầy á xỏ cái dây dàm như lỗ mũi này kéo đi có rất là nhiều thầy khoái cái đề mục nào thấy đệ tử tới bằng đè, đè nó ra nhét vô họng của nó bắt nó tu đề mục đó mà nó không có hợp khổ như vậy mà cái lỗi nó nằm ở đâu mấy chục phần trăm là ở chàng và mấy chục phần trăm là nằm ở nàng chàng tức là thầy hiền sư đó. tức là ổng tập trung có một cái ổng thích hoặc ông biết cái đó ổng ông tâm đắc ổng sở trường cái đó là ổng cứ đè ra là ổng cứ dạy rồi đó còn à, mà học trò thì nó chỉ là thầy trao thì nó nhận thôi trong kia trong kinh kia rất rõ là hành giả phải học kỹ các đề mục để chi để coi mỗi đề mục nó khác nhau cái gì trong sự chuẩn bị và trong cái quá trình tu chứng và cái quan trọng nhất là có mình hợp với cái gì biết hết phải cầm cái menu lên đây nè phở bánh canh hủ tiếu bún riêu cháo lòng cơm chiên dương châu cơm chiên cá mặn nè đồ chay nè hủ tiếu nè nấm nè nấm xào nè cải xào nè rồi canh tập tàn canh thiên lý canh cổ qua bầu bí búp canh khoai các loại đây coi cái mình hợp cái gì còn đằng này đó là mình đi vô là ông thiền sư ông thảy ra một món một đó là cô quẹt suốt mùa thu cách mạng chỉ biết là ăn chảo trắng cô quẹt mà trong khi trời đất bao la vũ trụ là bát ngát biết bao nhiêu thứ mà ông cứ cho mình một món thôi đó là món chảo trắng cô quẹt các vị có đành lòng không đấy cho nên cái chuyện đầu tiên là để tu tập định là chuyện đầu tiên là anh phải học kỹ các đề mục học kỹ để tránh cái hoang mang nha nhưng mà cái học kỹ đây trong kinh ghi rất rõ là cũng là cái duyên cái duyên lắm cái duyên lớn lắm mới là làm được chuyện này bởi vì nó có cái này nè có những hành giả không học lý thuyết thì biết đường đâu mà tu trong sự giao hết cho thầy gặp thầy giỏi không nói gì gặp thầy dốt là ăn cho hết đấy thế là nó nảy ra trường hợp thứ hai là mình tu là phải học giáo lý học lý thuyết nhưng nó xui một nỗi là có những kẻ học lý thuyết xong thì lý thuyết nó trở thành ra là hành trang đắc lực cho chuyện hành trì nhưng có những kẻ học lý thuyết xong cái kiến thức ấy bèn trở thành gánh nặng cho cái hành trình biết trong rừng hiểu không cái lý thuyết cái kiến thức về lý thuyết đó, tùy người mà nó là hành trang hay là gánh nặng mà rất tiếc là trong tâm niệm tôi không biết tiếng việt của các vị nó đủ để phân biệt hai cái chữ này không gánh nặng và hành trang hành trang là cái mà mình mang vác khuyên khuyên khuyên khiên trên vai mà nó giúp được cho mình ý thì cái đó gọi là hành trang hành lý tư lương còn cái gánh nặng là gì gánh nặng là cái không có xài mà vẫn e ạch vác đi nhớ nha thì ở đây kiến thức cũng vậy nó đối với thằng tèo thì nó là hành trang hành lý là tư lương nhưng mà đối với thằng đó là thằng tèo nhưng mà đối với thằng tí thì nó là gánh nặng cái là nó không cho cố cho nhiều để rồi nó bị chết trên chính cái mà nó có thằng tèo nó đem nước theo để nó uống vì nước đó là nước ngọt còn thằng tí nó giác thêm một bình mà toàn là nước muối nước biển không mà giác thì có nặng mà tới nơi tắm không được giặt không được chỉ có ngậm để mà chữa sâu răng thôi cái vị nghĩ có chịu nổi không đấy nhớ nha cái này rất là quan trọng cho nên chuyện đầu tiên là phải học kỹ, về các đề mục chuyện thứ hai xin lỗi các mình còn giờ không dạ à, thưa sư sư giảng được 2 tiếng rồi à, sư có thời gian nhiêu tụi con ngồi bấy nhiêu vậy đó ok dẹp dẹp dẹp không có giảng nữa quá mệt Ủa? rồi chúc các vị một ngày vui và <laughs> hẹn lại nha thứ hai tuần sau mà trong rừng nó ngủ sạch tôi nghe người ta ngáy luôn mà ok dạ ok sư à dạ chúng con nghe chiên sư <laughs> ờ, rồi um, à, nhân và anh kiên à, xin cảm ơn tất cả quý vị à, đã tham gia buổi shop thoại hôm nay chắc cũng đã dài giờ rồi à, nhân và anh kiên để quý vị nghỉ ngơi à, xin à, tôi xong rồi đó người xong rồi lên cái tay tôi rồi đó <laughs> coi như là học xong pháp thoại của sư là xong đầy người à, ok rồi rồi nhân chào quý vị và hẹn gặp lại mọi người chương trình à, kỳ sau nha rồi, rồi. nhân chào quý vị rồi ba anh kia nhân ai? xin chào mọi người dạ. dạ cảm ơn ban tổ chức dạ